Hello, hello, xin chào cả nhà. Mọi người có ai đang có mặt ở đây chúng ta điểm danh được không ạ? Điểm danh uh, comment số 1 được không ạ? Bạn nào đang có mặt trong uh, chương trình uh, cuối tuần của Công Dũng thì comment số 1 để Dũng biết là chúng ta đang có mặt ạ. À. Hello ạ. Hello. Xin chào bạn Đình Việt, bạn Nguyễn Tân, xin chào Trần Đạt, xin chào Mạnh Hùng, xin chào Phi Tuấn, xin chào Quang Hùng. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào Nguyễn Nam. Ok, mọi người đang có mặt ở đây thì comment cho Dũng số 1 để uh, Dũng biết là mọi người đang có mặt và chỉ một ít phút nữa thì chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. Thì như thường lệ thì chương trình của ngày hôm nay Thứ nhất là chúng ta cũng chỉ tập trung khoảng 15 cổ phiếu được không? 15 cổ phiếu cho việc mà chúng ta phân tích một cách chuyên sâu. Nên chính vì vậy thì những cổ phiếu từ thứ 16 trở đi thì à, Dũng sẽ tạm ngừng phân tích tại vì để cho mỗi một cái chương trình chúng ta có chất lượng đúng không? Có những cái chương trình mà chúng ta có chất lượng thì à, việc mà chúng ta chỉ phân tích một số lượng cổ phiếu nhất định. À tuy nhiên thì các bạn à, với các bạn mà À, quan sát mà theo dõi của cái chương trình này thì nếu các bạn chưa được phân tích cổ phiếu của bạn thì uh, Dũng cũng uh, đề nghị các bạn là các bạn hãy uh, ở lại để lắng nghe tại vì tất cả những chương trình mà Dũng chia sẻ những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ thì các bạn học được rất nhiều kiến thức trong đó bạn học được rất nhiều kiến thức trong đó nên chính vì vậy thì đây là một chương trình <clears throat> khi mà phân tích của cổ phiếu thì Dũng chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích, kiến thức chuyên sâu. <coughs> về phương pháp phân tích của mình. Nên chính vì vậy thì nếu chúng ta chỉ cần nắm được cái phương pháp hoặc là hiểu rõ về phương pháp của Dũng thì các bạn cũng sẽ thấy được là bản thân chúng ta cũng đã có sự thay đổi rất nhiều về cái hệ thống của mình. Ok. Thank you. thì uh, hiện tại chúng ta đang có 24 người Đấy chưa hiện tại chúng ta đang có 24 người thì uh, chúng ta đợi khoảng uh, 3 3 trên 35 người thì chúng ta bắt đầu ạ uh, ở đây thì uh, không biết là bao nhiêu các bạn đang ngồi đây nghĩ thị trường ở giai đoạn này là đỉnh và có sự điều chỉnh ạ có ai nghĩ là thị trường ở đây là đỉnh và đã điều chỉnh thì cho Dũng comment số 1 đi ạ đúng không còn những ai thì đang nghĩ là thị trường đang ở trong dạng tích lũy thì comment số 2 và những ai đang nghĩ là thị trường tiếp tục đi lên thì comment số 3 được không ạ để Dũng biết là, là mọi người đang nghĩ gì về thị trường trong giai đoạn này ạ được chưa để Dũng biết được thị trường chúng ta đang nghĩ gì về thị trường trong đoạn này thì uh, mọi người đang nghĩ gì thì comment cho Dũng được không ạ để xem là chúng ta đang có những cái tư duy đang suy nghĩ này thì bản thân thị trường thì chúng ta biết rằng là với cái việc mà diễn biến thị trường trong những phiên vừa qua được chưa diễn biến thị trường trong những thời gian vừa qua cũng rất nhiều nhà đầu tư có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá khá nhưng cũng có một số người thì không kiếm được thậm chí là bị thua lỗ vậy vì sao chúng ta lại bị thua lỗ vì sao chúng ta lại mất tiền ok thì trong những chương trình như này Dũng sẽ chia sẻ à, với chúng ta tất cả những cái bí quyết để chúng ta hiểu rõ được à, những cái vận động của thị trường vận động thị trường à, hiểu rõ được những cái gì diễn ra thị trường được không ạ <clears throat> ok à, có bạn à, Nguyễn Nam số 1 ạ bạn à, Nguyễn Tuấn Anh số 2 Đó là thị trường đang tích lũy đi ngang còn có ai có ý kiến gì khác không ạ có ai ý kiến gì không ạ để chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay ạ thì trước khi chương trình thì Dũng muốn à, chúng ta trao đổi giao lưu một chút ạ giao lưu một chút trước khi mà à, chúng ta đến về chương trình này và trong chương trình này thì không biết là có ai lần đầu tiên à, lần đầu tiên ạ lần đầu tiên mà nghe cái chia sẻ livestream của Dũng tức là livestream về cái chương trình bản tin cuối tuần thì uh, comment ở đây đúng không ạ là lần đầu tiên ạ comment để Dũng biết rằng là lần đầu tiên chúng ta tham gia cái chương trình này Tại vì nếu các bạn tham gia cái chương trình này về bản tin cuối tuần thì ờ, lần trước thì các bạn sẽ thấy được trước kia thì các bạn sẽ thấy được là việc phân tích thị trường chung hoặc là phân tích ờ, một số các cổ phiếu có thể nó sẽ ờ, một số các bạn sẽ thấy được là trong những cái cổ phiếu đó nó không nằm trong cổ phiếu của bạn tuy nhiên thì để cho chúng ta thấy được là, là trong mỗi chương trình này rất nhiều các cổ phiếu được chưa chúng ta đang cần hỏi nhưng Dũng sẽ dành thời gian để tập trung phân tích 15 cổ phiếu ạ tập trung phân tích 15 cổ phiếu được chưa khi mà chúng ta tập trung phân tích 15 cổ phiếu thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm sao sẽ có những cái kiến thức chuyên sâu để cho mọi người nắm được phương pháp cũng như là hiểu rõ được tầm quan trọng của phương pháp mà Dũng chia sẻ trong hôm nay ok thì trước khi vào cái chương trình hôm nay thì uh, như bạn đã biết là đầu chương trình Dũng đã có ba cái bí mật để cho các bạn biết rằng là à, làm sao để các bạn à, đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán làm sao để các bạn có thể hiểu rõ được thị trường nó vận động như thế nào đây là cái những cái mấu chốt bí mật mà một người đầu tư thành công bậc thiên tài à, chứng khoán đó là Huy Long Neo đã nói đã nói vậy trong các bạn thì có bao nhiêu người các bạn ở đây đã được nghe hoặc là đã từng nghe câu nói này đó là mấu chốt để thành công trên thị trường chứng khoán được chưa? Không phải là bạn dự báo hay là biết được thị trường sẽ đi về đâu. Câu nói này nếu phần lớn các bạn đang ngồi đây thì có lẽ chúng ta đang ở trong trạng thái như này. Và chúng ta cũng thấy là cái câu nói này có vẻ nghe nó sai sai. Đúng không Nghe nó phải sai sai. Tại vì mấu chốt để thành công trên thị trường chứng khoán không phải dự báo hay biết được thị trường nó đi về đâu. Ok chưa? Mà là bạn phải biết được và hiểu được thị trường đang làm gì trong vài tuần qua và hiện nay nó đang làm gì. Ok ạ. Vậy ở đây có bao nhiêu người các bạn đang ngồi đây đã hiểu cái hàm ý của câu nói này cho Dũng số 1 ạ? Cho Dũng số 1. Còn bao nhiêu các bạn chưa nắm rõ được hoặc là chưa hiểu rõ được của hàm ý câu nói này cho Dũng số 2 được không ạ? Để chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay. Chúng anh nhất trí không ạ? Bao nhiêu các bạn đã hiểu hàm ý của câu nói này thì cho Dũng comment số 1. Và bao nhiêu các bạn chưa hiểu rõ thì comment số 2. Tại vì nếu các bạn hiểu rõ được cái hàm ý của cái này thì các bạn có thể thay đổi cái hành vi, thay đổi cái tư duy của bạn, thay đổi những cái điều mà các bạn đã bị từ trước cái này, từ rất lâu đến nay rồi và 95% thậm chí nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn chưa nhiều hơn con số đó đã bị thua lỗ trên thị trường bởi vì chúng ta chưa nắm rõ được bởi vì chúng ta chưa hiểu được ok ạ à, ở đây có bạn à, Chí Hà là số 2 là chưa nắm rõ được đúng không ạ bạn Nguyễn Hồng Sơn chưa nắm rõ được à, Nguyễn Anh Tuấn nắm rõ được ạ bạn à, Trà Đạo ok ạ nắm rõ được bạn à, Dung ok ạ bạn Lê lên Long ạ. À. Có ai có câu hỏi gì khác à? Có ai có vấn đề? À, chúng ta comment ạ. À. Tại vì khi mà chúng ta comment á thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều hơn ạ. À. Tại vì cái việc mà chúng ta comment, việc mà chúng ta tương tác thì bản thân chúng ta đấy ạ. Tức là khi mà chúng ta có cái tư duy chúng ta, được chưa? Cái đầu của chúng ta được mở. Tại vì khi mà chúng ta học về cái gì á thì chúng ta cần cái đầu chúng ta mở ra. Mà khi mà cứ mở ra thì chúng ta tiếp thu rất nhanh. Được chưa? Mở ra thì chúng ta tiếp thu rất nhanh còn khi mà chúng ta đóng lại thì gần như là chúng ta tiếp thu rất bị chậm nên tất cả những chương trình mà Dũng chia sẻ thì Dũng sẽ làm sao để uh, cố gắng là đưa tất cả những cái câu nói của các nhà đầu tư để khi các bạn nắm rõ được được chưa những cái câu nói đấy hàm ý của câu nói đấy thì các bạn sẽ thấy được là thực tế chỉ cần ờ, hiểu được câu nói thôi ạ à. Mark Nimidi có một câu nói rất nổi tiếng là tôi chỉ đọc một quyển sách tôi chỉ cần hiểu một câu nói thôi ạ chứ chỉ hiểu một câu nói thôi đó thì đó cũng là cái sự tuyệt vời và may mắn lắm rồi đấy là câu nói của harmony thì trong cái chương trình này nếu các bạn chỉ cần hiểu câu nói này thôi ạ thì các bạn cũng thấy là đây là một cái, cái chương trình mà đã giúp các bạn thay đổi toàn bộ tư duy từ trước đến nay của các bạn rồi không phải là chúng ta gì à, đến đây để xem là cái cổ phiếu chúng ta là có lên hay có xuống hoặc là nó như thế nào thì đây chính là một cái chương trình sẽ giúp các bạn đầu tư thành công ok ạ Bây giờ chúng ta sẽ phân tích ba ý của câu nói ạ. Mấu chốt để thành công trên thị trường chứng khoán là không phải biết thị trường sẽ đi về đâu. Dự báo là không đi về đâu. Bởi vì thế này, thứ nhất là này, trên thế giới nhé. Các bạn nhớ này, trên thế giới kể cả những nhà đầu tư huyền thoại nhé, kể cả những đầu tư huyền thoại như là gì ạ? Soros là một nhà đầu tư đầu cơ rất lớn đó. Soros là một trong những nhà đầu cơ rất lớn <clears throat> trên thị trường thì uh, trong cuốn sách thiên tài chứng khoán của George Soros và gì ạ Warren Buffett thì ông cũng nói là không có thể ai có thể dự đoán được thị trường đấy là Soros đó là à, Livermore cũng nói như vậy và bản thân ai nữa bản thân Mark Reilly cũng tương tự như vậy O'Neill cũng tương tự như vậy đa phát cũng vậy và rất nhiều người họ cũng nói như vậy còn những ai nói là biết thị trường ngày mai ngày kia nó đi về đâu đấy là những người sẽ không trở thành thiên tài chứng khoán được ok chưa vậy bây giờ các bạn đang theo dõi chương trình của Dũng này thì liệu các bạn bảo không dự báo được thì chúng ta theo dõi làm gì ạ đúng không ạ không dự báo thì chúng ta ngồi đây để làm gì được chưa thì trong tất cả những cái chương trình này các bạn cần phải nghe rõ hết nghe đầy đủ nghe từng chi tiết rồi thì các bạn mới hiểu rõ được vậy bây giờ các bạn cần phải làm gì ạ để chưa cần làm gì không dự báo được thì các bạn cạn cần phải làm gì ạ đúng không nếu chúng ta không dự báo được thì chúng ta cần làm gì để chúng ta thành công hiện thường tại vì không dự báo được thì biết làm sao nó lên hay nó xuống được chưa nó tích lũy hay là phân phối là đi ngang hay là điều chỉnh nên cái việc mà chúng ta đang cần phải tiếp tục hai ý của câu nói tiếp theo được chưa đấy chưa ba đây thứ bảy mà bạn phải biết được hiểu được thị trường đang làm gì ok thị trường đang làm gì trong vài tuần qua <clears throat> đúng chưa trong vài tuần qua à, một số các bạn thì nói là thị trường đang tích lũy một số thì đang nói là thị trường đang đi lên một số thì bạn đang đi xuống chúng ta đang thấy là uh, rất nhiều cái suy nghĩ khác nhau nên chắc chắn là trong những cái câu nói có thể là Ờ, có người nói là đi lên có thể mai lên có người đi xuống thì nó xuống có người đi, đi ngang ngang nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu là biết được hiểu được thị trường đang làm gì trong vài tuần qua tại vì cái này, này trong vài tuần qua các nhà đầu tư lớn các tổ chức lớn các dòng tiền lớn nó đang làm gì đấy là với thị trường về cổ phiếu chúng ta cũng tương tự như vậy cổ phiếu chúng ta đang tích lũy hay đang phân phối hay đang làm gì ạ Tại vì trong vài tuần qua nó thể hiện là một xu hướng rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta theo dõi cổ phiếu trong ngày ấy, thì thực tế là cái rủi ro của chúng ta rất cao. Nhưng nếu chúng ta quan sát theo dõi cổ phiếu theo tuần, đấy chứ chúng ta nhớ theo tuần thì rõ ràng việc mà nhìn nhận xu hướng theo tuần nó sẽ cho chúng ta cái độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với việc mà bạn nhìn nhận theo ngày. Nên ở đây ờ, ông O'Neill có nói là bạn phải biết xem vài tuần qua cổ phiếu của bạn đang là phân phối được chưa phân phối hay là tích lũy hay là đang xuống đi lên nên đây khi mà phân tích chúng ta phải quan sát cái phần này quan trọng và cái quan trọng nhất là hiện tại nó đang làm gì bây giờ trong vài tuần qua đơn giản thôi cổ phiếu đang phân phối và hiện tại nó cũng đang phân phối thì sao các bạn lại mua ok chưa trong vài tuần qua nó đang phân phối hôm nay nó có phiên xác nhận sao bạn lại mua <clears throat> cả tuần nó phân phối thì cái việc mà nó hồi nó xác nhận đi lên nó vẫn là chỉ những tín hiệu đi xuống đấy ạ vậy trong vài tuần qua nó đang tích lũy hôm nay nó lại điều chỉnh mạnh sao bạn lại mua nên việc mà các bạn phải hiểu rõ được hiện tại thời điểm hiện tại quan trọng nhất nếu cổ phiếu đang tích lũy trong một giai đoạn dài đang cái lượng cung cạn kiệt thì cái hiện tại này này cái hiện tại này các bạn hiểu không cái hiện tại này nó sẽ giúp cho các bạn biết được nó cổ phiếu đấy xác nhận xuống hay không hay là trong VSA nếu những ai đã học cái chương trình VSA của Dũng thì các bạn đã nắm rõ được cái chương đó là gì ạ cái sức mạnh hay chú Dũng viết tắt là SOS tức là nếu cổ phiếu mà nó có sức mạnh được chưa nó có một cái phiên tạo ra cái động lực để đi lên thì cổ phiếu đó đây là cơ hội để chúng ta mua vào không phải là chúng ta mua vào một cách lung tung tức là mua lúc nào chúng ta thích cổ phiếu thì chúng ta mua thì đấy là cái cách đầu tư cũ và phần lớn chúng ta bị thua lỗ phần lớn chúng ta không thể nào tìm kiếm được những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu dẫn đầu hay chúng ta gọi là những siêu cổ phiếu trong cái giai đoạn đấy nên chính vì vậy thì à, đây chính là cái ý nghĩa của cái câu nói này để các bạn sẽ nắm rõ được là chúng ta không thể biết xu hướng dự đoán xuống thị trường nhưng chúng ta biết là trong thời gian vừa qua cổ phiếu đó nó đang tích lũy nó đang phân phối hay nó đang làm gì và cái hiện tại nó đang như nào để chúng ta xử lý theo cái diễn biến gần đây nhất của nó đây là cái mẫu chốt để với những ai đầu tư với những ai đang theo dõi chương trình này nếu bạn thiếu những hoặc là không hiểu hoặc là chưa nắm được rõ chương trình này thì các bạn đây là cơ hội để các bạn có thể hiểu rõ và đi tìm kiếm những cái công cụ công cụ hoặc là <clears throat> có những hệ thống có thể hỗ trợ cho các bạn nắm rõ được chương trình này thì đây chính là những hệ thống VSA đây là những hệ thống theo mẫu hình đây chính là hệ thống Caslim hoặc là uh, những nhà vô địch mà trong quá trình Dũng nghiên cứu để trợ Dũng nghiên cứu trong nhiều năm nay thì Dũng thấy là thực sự nếu chúng ta muốn đầu tư chúng ta phải hiểu nắm rõ này bởi vì có rất nhiều các bạn đã Ờ, đầu tư theo rất rất nhiều hệ thống khác nhau uh, tuy nhiên thì về cơ bản chúng ta đều bị thua lỗ về cơ bản chúng ta đều bị thua lỗ hoặc là chúng ta cũng không biết là cổ phiếu thị trường chung nó đang ở đâu được chưa không biết thị trường chung đang phân phối hay là làm gì nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được ok ạ bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ xem ạ à, thứ nhất là trong vài tuần qua thì chúng ta nhìn dài hơn thì rõ ràng thị trường vẫn đang là trong một xuống sideways đi lên được chưa sideways đi lên và gần đây nhất ạ, chúng ta đang xem là tuần gần đây nhất thì chúng ta thấy là một cái quá trình điều chỉnh một phiên điều chỉnh được chưa phiên điều chỉnh chúng ta gọi là phiên điều chỉnh khối lượng làm sao không quá lớn chúng ta gọi là khối lượng không quá lớn tức là khối lượng nhỏ được chưa à, nếu về góc độ nào đó thì chúng ta cũng thấy là đây là một trạng thái phân phối được chưa tại vì nó cao phiên hôm trước các bạn như thế này, cứ điều chỉnh cao phiên hôm hôm trước thì chúng ta gọi là phân phối nhưng cái sự phân phối này nó không quá lớn và những phiên tiếp theo chúng ta lại có cái cái góc nhìn chúng ta đẹp trong VSA có nói là trong quá trình đi lên này các bạn nhớ là trong quá trình điều chỉnh đi lên mà khối lượng không tạo ra đột biến tức là nó không có dòng tiền vào thì cái sự điều chỉnh nó là à, tất yếu diễn ra được chưa bây giờ chúng ta có những cái câu câu chuyện để chúng giải thích nó là uh, ông Donald Trump ông trump chẳng hạn thế ông có những cái uh, <clears throat> tuyên bố là áp dụng uh, thuế 300 tỷ USD vào chứng khoán uh, vào cái nền tiền hàng hóa của Trung Quốc ạ à. 300 tỷ đây vào chứng khoán Trung Quốc đấy là cái ông đưa ra ok ạ thì rõ ràng là cái này nó tác động lên cái toàn bộ chứng khoán của của Mỹ hoặc là chứng khoán Trung Quốc hoặc là một số các nước khác và chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng được chưa ảnh hưởng nhưng chúng ta đã có một cái uh, cái góc nhìn uh, như hôm trước chúng ta đã chia sẻ đó là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là dẫn đầu trong chu kỳ vừa qua Đấy, chúng ta gọi là dẫn đầu trong chu kỳ vừa qua nó đang là cái đỉnh ngắn hạn và khi là đỉnh ngắn hạn thì nó điều chỉnh là đương nhiên thôi ạ những cái mấu chốt của chúng ta là thị trường thì chúng ta đang thấy là một số các bạn đang nói là đang sideways ạ tức là đang tích lũy đây câu hỏi đặt ra là nếu thị trường mà đi lên nữa thì khả năng đi xa được không ạ? Được chưa? Thị trường có khả năng đi xa đi mạnh trong thời gian ngắn. Được chưa? Có được hay không? Bởi vì uh, Dũng cũng thấy một số các bạn, không biết là một số các bạn có chia sẻ với Dũng là phần lớn trên các diễn đàn họ đang dự đoán là thị trường sẽ về 100, 1.200. Đấy, phần lớn rất nhiều diễn đàn đang nói là thị trường đang về 1.200. Nhưng cái việc đó thì Dũng không quan tâm. Việc đó Dũng không quan tâm Dũng chỉ quan tâm đến là thị trường đang ở đâu các nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu đang dẫn đầu các cổ phiếu nào đang có những cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền hoặc là những cổ phiếu nào đang bị phân phối để chúng ta bán ra chúng ta chỉ quan tâm đến những điều đó thôi ạ còn thị trường nó đi về đâu thì chúng ta chưa cần quan tâm tại vì bản thân chúng ta thấy là cái sự phân phối nó vẫn chưa diễn ra quá quyết liệt đầu tiên chúng ta nhìn này phân phối thứ nhất được chưa phiên này cũng là một phiên phân phối được chưa tuy rằng nó xanh như này giá tăng được chưa giá giá tức là giá giảm khối lượng tăng thì chúng ta gọi là phân phối thông thường sau những cái chu kỳ ngắn thế này nếu cái quá trình phân phối nó diễn ra khoảng 5 các bạn nhớ nhá 3 đến 5 ngày là nó có những đợt điều chỉnh ngắn các bạn nhớ này dù là phân phối gì cho nữa thì 3 đến 5 lần ngày thì nó có những điều chỉnh ngắn vậy những cái phiên phân phối này chúng ta nhìn lại đây là những phiên phân phối mà nó không bị tác động quá lớn bởi khối lượng giao dịch thì chúng ta thấy là đây chính là những cái quá trình phân phối của một cái nhóm nào đó được chưa nhóm nào đó đã nhóm bởi vì chúng ta vì cái nhóm đấy nó tác động lên lớn rất lớn đến thị trường nhưng rõ ràng là nó không có sự bán tháo hoặc là sự lan tỏa lên trường nên khối lượng ở đây nó là thấp được chưa đấy là phân tích mà với góc nhìn của William Leo chúng ta biết là rõ ràng là phân phối thị trường đang phân phối được chưa nhưng khối lượng thấp thì do ở đây chúng ta thấy là cái sự bán tháo không diễn ra nó chỉ là cái sự điều chỉnh thông thường cho những cái cổ phiếu lớn hay là những cổ phiếu dẫn đầu vừa qua được chưa cổ phiếu dẫn đầu vừa qua đang trong quá trình là uh, có thể là điều chỉnh ngắn hạn vấn đề đặt ra là chúng ta phải phân tích bóc tách từng cái nhóm cổ phiếu bởi vì trong cái nhóm cổ phiếu thì các bạn đã biết rồi trong thời gian vừa qua thì nhóm gì ạ cái nhóm về cổ phiếu về ờ, bất động sản công nghiệp tăng khá mạnh nhưng không phải cổ phiếu nào cũng tăng không phải cổ phiếu nào tăng nên chính vì vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải lựa chọn làm sao cho chính xác nhất à, VN30 thì chúng ta cũng tương tự như vậy rõ ràng VN30 cũng có quá trình rũ bỏ rất mạnh và với cái hồi phục ở đây chúng ta là khối lượng tương đối nhỏ thì khả năng thị trường trong cái xu hướng sideways VN30 là đại diện cho các cổ phiếu blue chip xuống sideways là đang diễn ra nên với các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân chúng ta thì có một cái điều là phần lớn chúng ta không có kiến thức hoặc là phần lớn chúng ta không hiểu thì việc lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn như này là một cái thực sự là rất khó khăn rất khó khăn với những bạn mà thực sự không có kinh nghiệm không có hiểu rõ về phương pháp của của mình phương pháp về cổ, đầu tư cổ phiếu nên trong chương trình này thì Dũng sẽ làm những um, phân tích từng nhóm cổ phiếu để bạn nắm rõ được thì trước hết là chúng ta sẽ có 15 câu hỏi được chưa chúng ta sẽ có 15 câu hỏi để cho các bạn nếu những ai đang theo dõi ở đây các bạn có thể đặt ra những câu hỏi sớm để giúp có thể giúp các bạn được chưa giúp các bạn ngay trong cái chương trình này đầu tiên là câu hỏi của bạn Nguyễn Anh Tuấn cổ phiếu gì ạ cổ phiếu PB Bank ạ ok ạ chúng ta chỉ có 15 câu hỏi nha 15 uh, ờ, cổ phiếu đấy ạ à, Bank của bạn uh, Tuấn thì chúng ta sẽ phân tích một chút ạ các bạn nhớ nhé ở đây các bạn nhìn biết rằng là những cái trường trường hợp trước Dũng phân tích là nếu cổ phiếu mà giảm khối lượng lớn gãy cây. các bạn nhớ nhỉ tất cả những cổ phiếu giảm khối lượng lớn mà gãy cây, hay là chúng ta gọi là vùng hỗ trợ với cái biên lớn này thì trong trường hợp hồi phục các bạn nên bán ra bán càng lớn nhanh càng tốt đây là cô cái đầu đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được uh, về một cái trạng thái phân phối còn một số thì có thể học là cổ phiếu gãy SMA 20 là bán ra còn thậm chí là nếu sớm hơn thì các bạn nhìn cái sự phân phối hoặc là nhìn cái những, những cái quá trình rung lắc rung lắc tức là chúng ta thấy là giao động lớn thì các bạn cũng phải bán ra tại vì giao động lớn hay chúng ta gọi là lòng lẻo à rồi rồi thế nếu Ờ, có lẽ là chúng ta đây là phú tài không sao chúng ta phân tích luôn cổ phiếu nào thì rõ ràng là được chưa dao động lớn vậy bây giờ cho quá trình hồi hồi phục của cổ phiếu này nếu hồi phục mà khối lượng thấp nha nếu hồi phục khối lượng thấp hãy tránh xa tạm thời tránh xa nó đã ok chưa bây giờ phú tài này đúng không ạ phú tài ptb tb tiên phong banh đúng không ạ ok của bạn à, là, tiên phong banh ok à, tiên phong banh thì à, rõ ràng này này nếu về góc độ của bạn bạn nhìn này những cái, cái chương trình điều chỉnh này đây là định điều chỉnh này gãy kênh điều chỉnh đấy nếu so về những cái khối lượng này thì khối lượng đây nó cũng ngang các bạn nhớ nhé khối lượng đây thì nó cũng là ngang tức là chúng ta nhìn này tuy rằng khối lượng giảm nó không quá lớn nó không quá lớn được chưa nó không quá lớn nhưng rõ ràng ở đây này thứ nhất là nó có gáp cái thứ hai là trong quá trình hồi phục các bạn nhìn này trong quá trình hồi phục nó có hồi phục ít hơn 50 phần trăm ít hơn 50 phần trăm nên những cái cổ phiếu này thực sự là tuyệt đối không bắt đáy tuyệt đối không bắt đáy các bạn có thể nhìn nhận góc độ là à, hiện tại nó đang gặp cái vùng hỗ trợ gần được chưa đây là cái vùng hỗ trợ gần là khoảng độ 22 Tuy nhiên thì rất nhiều cổ phiếu có cái vùng hỗ trợ gần như này nó nằm im nằm bẹp xuống nó không lên được nó nằm bẹp xuống nó không lên được bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp nhá nếu trong trường hợp tích cực thì cổ phiếu bạn có lên nó gặp cả một cái vùng kháng kháng cự rất mạnh phía trên này đây là những vùng kháng cự mạnh nên trong những với trạng thái như này thì khi cổ phiếu của bạn bị gãy gãy cái vùng hỗ trợ này thì một đa phần một số trường hợp nó sẽ có sự hồi sinh hồi lại để kiểm tra kiểm tra cái vùng kháng cự này tuy nhiên thì ta phần lớn là bị giảm tiếp ạ phần lớn giảm tiếp nhá phần lớn giảm tiếp bởi vì khi nó gãy cái này mà nếu cái sự hồi phục cái sự hồi phục nó khối lượng thấp các bạn nhớ nhá nếu hồi phục khối lượng thấp khối lượng thấp thì giảm tiếp nếu hồi phục khối lượng cao thì các bạn đợi test đợi kiểm tra lại các bạn thấy sao test tức là kiểm tra lại cùng test đấy là gọi là test cung kiểm tra nếu cung lớn nó sẽ giảm tiếp nếu cung bé thì nó khả năng sẽ tiếp tục đi lên nếu có sự xác nhận đấy là trong những cái chương trình VSA Dũng chia sẻ để các bạn biết rằng là cái quan trọng mà chúng ta đầu tư nó khối lượng nó cực kỳ quan trọng và nếu các bạn nhìn ở đây thì trong những chương trình à, có lẽ indicator khác thì các bạn thấy là nó nằm dưới S20 rồi thì nó phải gãy rồi nó đang xấu nên tóm lại thì bạn hãy cân nhắc là nếu đã có thì cân nhắc là bán ra Đấy chưa nếu có hồi phục thì cũng không lên được tại thời điểm này ok chúng ta tiếp tục một cái cổ phiếu tiếp theo đó bạn à, Hưng Gia Hưng Gia bạn Hưng Gia có đeo ạ comment cái cho biết là bạn đã có đeo không ạ bạn Hưng Gia được chưa bạn có hai cổ phiếu thì ờ, bạn comment là cổ phiếu nào đấy ạ H ờ, S MSH và nhà Từ Liêm ạ thì bạn ờ, comment xem là bạn đang cần cổ phiếu nào được chưa thì trước khi bạn comment thì Dũng có thể là trước khi bạn comment Dũng có thể đến cái bạn Đức Tập đúng không ạ sau đó thì đến cổ phiếu của bạn được chưa tại vì chúng ta chỉ có một cổ phiếu thôi nên bạn bạn cho mình một cái cổ phiếu của bạn đúng không ạ bọn uh, Hưng Gia được không ạ? Nếu bạn có thì comment cho mình nhá. Đó cổ phiếu Zimnet. À, Zimnet ở đây các bạn nhớ nhá. À, đây là cổ phiếu Zimnet. Các bạn quan tâm này, khi mà cổ phiếu Zimnet gãy kênh, các bạn đây là gãy kênh. Đây là quá trình gãy kênh. Các bạn tìm cái khối lượng này này, khối khối lượng này so sánh những cái đáy đáy gần của nó gãy kênh á, khối lượng á, so sánh nếu khối lượng nó cao hơn thì khả năng gãy tiếp là khá lớn nhé khả năng gãy tiếp khả năng tiếp tục gãy là khá cao được chưa khả năng tiếp tục gãy là khá cao nên chính vì vậy khi mà khả năng mà bị giảm tiếp là khá cao thì, thì trong những trường hợp này nếu cổ phiếu có hồi hồi phục á, thì các bạn cũng làm sao nên té được? nên té nên giảm nên giảm được chưa tại vì khi mà nó thường thì nó gãy khối lượng lớn như này nó cho chúng ta thấy là cái nguồn cung ở đây này chưa những cái nguồn cung ở đây khi nó gãy đây là nó rất thấp rồi mà trong trường hợp nó gãy qua những vùng hỗ trợ này nó còn khối lượng nó cao hơn chứng tỏ là cổ phiếu này vẫn đang bị bán mạnh và đang bị bán mạnh thì tội gì mà chúng ta cần phải nắm giữ làm gì thì có những cái cơ hội này hồi sinh như này các bạn nên bán ra chưa cơ hội để sinh bán ra thứ hai nữa là nếu cổ phiếu đang nằm kênh xuống đi xuống này thì những cái quá trình bắt đáy của các bạn trong những trường hợp như này nó mang tính chất rủi ro vậy vâng, bây giờ nếu trong trường hợp mà cổ phiếu này có đi lên thì các bạn những cái phiên gọi là phiên spring này khối lượng lớn giá tăng mạnh nó sẽ có quá trình test kiểm tra nó sẽ có quá trình kiểm tra tức là nó có quá trình rút bỏ đấy kiểm tra xem là nhà đầu tư nhỏ lẻ còn không nếu khối lượng lớn thì nó giảm tiếp hoặc là không lên được còn nếu khối lượng nhỏ thì các bạn đợi phiên xác nhận các bạn mua xác nhận là phiên mà tăng với khối lượng lớn hay Dũng hay gọi là phiên SOS ok ạ chúng ta có hai cổ phiếu rồi ạ thì ờ, ở đây bạn ờ, nắm được chưa nếu nắm được các bạn khi mà câu hỏi của Dũng có rồi đấy các bạn nắm rõ được thì các bạn ờ, comment để Dũng biết rằng các bạn nắm rõ được còn câu hỏi mà các bạn chưa hiểu thì các bạn cũng nói là chưa hiểu để Dũng sẽ gửi các bạn sau tức là Dũng sẽ sẽ nhắc các bạn sau ở trên hết chương trình này Ok bạn Hương Giang là cổ phiếu NTN đúng không ạ ok ở đây thì ờ, chúng ta sẽ nhìn ờ, những cái góc nhìn ờ, một chút tại vì trong quá trình phân tích hôm trước Dũng có nói là với các bạn là gì ạ à, với cái sự lỏng ở đây các bạn nhớ này tất cả những cổ phiếu lỏng ở đây được chưa cổ phiếu lỏng ở đây thì điều gì sẽ diễn ra những cái cổ phiếu lỏng ở đây nó có lên thì những cái như nhà đầu tư nhỏ lẻ họ ở vùng này họ bán ra nên cái xác suất để thành công rất là thấp nhớ là xác suất thành công rất thấp cái độ tích cực cổ phiếu này trong cái phiên vừa qua các bạn biết là đó là phiên này đó là sau khi lỏng như này các bạn biết là nó bị rũ rũ mà cái khối lượng không ra hoặc ở mức thấp như này các bạn biết là hiểu đây này nếu cổ phiếu bị bán ra rất mạnh mà nó không bị giảm thị trường giảm rất mạnh này thị trường lên rất là mà nó không bị giảm và khối lượng không bị bán tháo thì đó chúng ta gọi là những phiên test cung hay chúng ta gọi là quá trình tích cực đó là tích cực và tích cực thì chúng ta cần phải đợi xác nhận vậy cái phiên xác nhận như này về cơ bản thì chúng ta thấy là đây là một cái điểm muộn các bạn phải hiểu rõ về cái chương trình của Dũng nhé các bạn nhớ này hiểu rõ là chương trình của Dũng bởi vì khi mà các bạn mua ở đây cái điều gì cho chúng ta độ an toàn đầu tiên chúng ta điều gì cho độ an toàn có thể là các bạn mua theo phương pháp khác à, mình không biết nhưng tuy nhiên là thường sau khi mà nó lỏng lẻo nó rũ rũ tức là nó test nguồn cung thì việc mà sau khi test nó có sự xác nhận hay chúng chúng ta gọi là điểm an toàn những cái khối lượng ở đây nó quá lớn quá lớn thì nó có hai nguyên nhân nguyên thứ nhất là những sự đeo bám ở đây vẫn còn và cái cái phiên này thì ờ, nếu các bạn hiểu rõ đó là cái phiên squat của cái trong cái cuốn sách của Mac Mini tức là cái quá trình là người gọi là ngồi sổ tức là đây chúng ta gọi là kéo xuống đấy kéo xuống thì những cái phiên này này có một số trường hợp một số trường hợp là nó tiếp tục giảm tiếp tuy nhiên thì cái xác suất để đi lên những cổ phiếu này cũng rất nhiều trường hợp nó tăng rất mạnh sau những phiên đó đó là cổ phiếu VLE để cho các bạn hiểu rõ này VLE là cổ phiếu cũng tương tự như vậy sau khi có phiên này đây các bạn nhìn này đây là phiên squat đấy giảm với khối lượng lớn và sau đó thì rất nhiều người lo sợ lo lắng không dám mua nữa nó cũng có những cái quá trình test cùng Đấy, chúng bạn nhìn là test khối lượng rất lớn được chưa sau đó thì có phiên quát nhỉ thì sau đó cổ phiếu tăng rất mạnh à, chúng ta có những bài học với chứa những cổ phiếu như là cổ phiếu VCG à, Dũng sẽ đưa cho các bạn à, rất nhiều trường hợp như này để các bạn có thể à, có có có cái những ví dụ tham khảo đây ạ trong trường hợp như này nó cũng xảy ra tình trạng là kéo xuống thì các bạn thấy là kéo xuống rất mạnh và thường các bạn có thể mua lên khi nó có sự phát hiện thì cái cổ phiếu nhà từ liêm nhà từ liêm nó cũng cần được chưa cần hiểu rõ về cái này các bạn thấy nhà từ liêm nó cũng cần được xác nhận à, còn chúng ta nhìn về cái xu hướng ở đây chúng ta nói về gì ạ nói về tuần được chưa nếu mà chúng ta nói về tuần thì rõ ràng là trong những cái tuần vừa qua hay là cái cổ phiếu này thì trên về tuần đó, chúng ta phải nhìn một cách nó nó nó khách quan một chút thì uh, những cái biểu đồ tuần này tuy rằng ở đây chúng ta thấy có 4 tuần này hai năm tuần đấy 5 tuần là đang tích lũy trên cái đỉnh khoảng độ 25 29 nhưng về cơ bản thì những cái tuần này nó cũng dao động khá lớn được chưa dao động khá lớn nên nếu trong trường hợp mà nó xác nhận thì chúng ta mua cổ phiếu trong cái vùng này thì chúng ta cũng chỉ mua một cái phần uh, nhỏ đấy ạ à, chúng ta sẽ không mua nhiều tại vì những cái tuần này thì Dũng vẫn thấy là chưa có độ tích lũy chặt chẽ lắm khối lượng âm ca đấy khối lượng ở đây nó là tích lũy tức là trong quá trình mà tạo ra trong một xu hướng này thì với tuần như này là vẫn là tích cực nhưng tuy nhiên thì nó dao động lớn đây chúng ta gọi là dao động lớn như này thì chúng ta hãy cân nhắc là à, chúng ta sẽ mua chưa? trong danh mục chúng ta giả sử có khoảng 500 triệu thì chúng ta chỉ mua bao nhiêu khoảng 20 phần trăm được chưa 20 phần trăm trong cái cổ phiếu này thôi ạ tức là chúng ta sẽ là mua bao nhiêu 100 triệu thôi ạ còn những cổ phiếu khác nó có độ tin cậy thì chúng ta sẽ mua nhiều hơn ok chưa bạn ờ, bạn hương, hương gia có ok chưa bạn là ờ, Trần Đạo bạn Trần Đạo bạn uh, Trần Đạo chúng ta có cái cổ phiếu gì ạ VNE đây là cổ phiếu thì uh, nếu các bạn uh, phân tích theo cái cách mà Dũng chia sẻ các bạn đó là gì ạ trong trường hợp các bạn nhìn thấy đây là gì ạ dao động rất lỏng các bạn nhớ là tất cả những cái quá trình đi lên lỏng như này thì nó cho chúng ta biết là cái nhà đầu tư đang đeo bám rất mạnh chưa đang đeo bám rất mạnh khi nhà đầu tư đang đeo bám rất mạnh thì bản thân cổ phiếu sẽ không lên được các bạn nhớ nhá khi mà đeo bám rất mạnh thì cổ phiếu sẽ không lên được vậy cổ phiếu này sau khi mà rút bỏ đây chúng ta gọi là rút rất mạnh khối lượng lớn thì ở đây chúng ta thấy có sự hồi phục một cái phiên hồi phục như này về cơ bản là khá tích cực ạ các bạn nhớ nhá phiên hồi phục như này là khá tích cực nhưng cái phiên hôm nay chúng ta thấy là nó có sự điều chỉnh cái điều tích cực ở đây là điều chỉnh này khối lượng thấp tức là nó không có sự bán tháo ra được đấy là cái sự điều chỉnh thấp còn về xu hướng thì chúng ta thấy là đang bị gãy cái đường S20 tuy nhiên thì bây chúng ta về phân tích thì à, Dũng sẽ không sử dụng cái đường SMA nhiều các bạn nếu muốn hiểu rõ về cái SMA thì à, thực ra là cái SMA 20 5 50 150 và 200 thì Dũng chủ yếu là dùng để xác định xu hướng của cổ phiếu đấy dùng để xác định cổ phiếu xuống cổ phiếu vậy nếu mà chúng ta nhìn về xu hướng cổ phiếu trong về dài hạn thì rõ ràng nó đang là khá ok bởi vì rõ ràng đây chúng ta là đường 200 đang xuống đi lên 150 đang xuống đi lên tiếp đường 50 đang nằm phía trên và ở đây chúng ta đang ngắn hạn thì cái giá của nó đang bị vi phạm cái giá của nó đang bị vi phạm cái S200 hoặc là cái biến động giá ở đây nó vẫn chưa tích cực <clears throat> tức là nó đang còn lỏng lẻ nó vẫn chưa tích cực nên chính vì vậy thì nếu các bạn muốn nắm rõ được cái chương trình ở đây thì ở phần dưới Dũng có một cái chương trình à, đó là chương trình khóa học online miễn phí hướng dẫn các bạn hiểu rõ về phương pháp của mình ạ thì trong cái chương trình đó Dũng sẽ đưa cho bạn ba bí mật đặc biệt là những cái bạn mà mới tham gia thị trường hoặc các bạn chưa hiểu rõ phương pháp của Dũng thì ba bí mật của cái chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về tổng thể thị trường bởi vì trong những chương trình chia sẻ này để chia sẻ với các bạn thì nó uh, mất khá nhiều thời gian thì Dũng không chia sẻ được thì các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đăng ký vào khóa học online miễn phí diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 8 tại vì cái khóa học này nó chỉ dành cho 100 người được chưa duy nhất 100 người thôi nên chính vì vậy thì con số 101 thì các bạn có đăng vào thì cũng sẽ không đăng được ạ à. tức là có bạn có vào chương trình cũng chương trình được nên chính vì vậy thì các bạn nếu những ai quan tâm thì các bạn có thể đăng ký vào chương trình như vậy ok thì vậy ở đây chúng ta thấy rằng là, là cổ phiếu giảm khối lượng thấp là tích cực nhưng ở trong dạng này thì chúng ta vẫn chưa mua khi mà nó gãy đấy gãy cái đường SMA 20 thứ hai là cái vùng này nó cần siết chặt lại lúc này chúng ta mua sau tính sau ok ạ à, cảm ơn bạn à, Quách Mạnh Hiếu ạ. Chúc bạn à, thành công trong à, việc đầu tư của mình ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. cổ phiếu PLX PXL Ok à, cổ phiếu PXL của bạn à, Lương Minh Kiên bạn Kiên có ở đây không ạ à, bạn Kiên thì à, chúng ta nhìn này nếu cổ phiếu của bạn bạn sẽ phân tích đơn giản đấy ạ à, thường thì à, rất nhiều các nhà chuyên gia có khuyên chúng ta là mua bắt đáy vì giá nó rẻ ở đây có các bạn có, à, có nghe ai là các chuyên gia bảo chúng ta bắt đáy vì giá nó rẻ và nó đang có hỏi không ạ có ai ở đây có, có đang nghe các chuyên gia nói với chúng ta như vậy không ạ Tại vì khi mà chúng ta phân tích là tất cả cổ phiếu mang tính đầu cơ hết ạ Đấy chưa cổ phiếu mang tính đầu cơ hết thì về cơ bản các bạn nhìn này chúng ta đang nhìn thấy xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu bạn đang làm theo dõi này à, thứ nhất là chúng ta thấy thấy là cái đường HETMA 20 này nó đang nằm đang cây xuống và tất cả cái giá cổ phiếu của bạn đây ạ nó đang nằm ở à, ờ, xu hướng tức là nó đang nằm dưới SMA 20 thậm chí là SMA 50 tức là cái xu hướng của nó vẫn trong ngắn hạn đang là đi xuống ok ạ đang ngắn hạn đi xuống à, cái điều tích cực của bạn đó là đây là một cái phiên đây là một cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh đấy khối lượng lớn và giá tăng mạnh nó cho chúng ta biết là có một cái lượng lượng gì ạ lượng cầu vào tham gia rất lớn vào cổ phiếu này đấy là chúng ta gọi là lượng khối lượng cầu à, tuy nhiên thì sau khi cái lượng cầu này thì cổ phiếu của bạn có những phiên test đây có phiên kiểm tra cung bây chúng ta xem cái phiên kiểm tra cung này này Đấy, ở đây chúng ta nhìn lại khối lượng đây nó tầm khoảng 600 so với cái phiên mà các bạn những cái quá trình gãy đáy này thì nó vẫn ở mức là ngang đấy ạ à. được chưa ngang nếu cái cái khối lượng này này trong quá trình gãy mà nó lớn hơn nó lớn hơn ở đây thì xu hướng giảm tiếp là khá cao tuy nhiên thì khối lượng bắt đầu nó có số hiệu là thấp đi ạ chứ khối lượng nó là thấp đi thì đây chúng ta thấy là cái khả năng nó tạo đáy trong cái vùng này là khá cao và ở đây chúng ta cũng thấy là đang gặp cái vùng hỗ trợ đúng không đang gặp hỗ trợ à, tuy nhiên thì những cái cổ phiếu mà nó đang dốc như này thì thông thường á, nó sẽ có mức rủi ro rất cao nó có mức rủi ro rất cao được chưa bạn có rủi ro cao bởi vì thứ nhất này một là nếu cổ phiếu bạn có đi lên thì những cái vùng kháng cự gần đây nhất nếu phải gọi là SMA 50 nó là những vùng kháng cự cái thứ hai là đây là những cái phiên này khối lượng lớn của bạn bị gãy với khối lượng lớn như này thì các bạn nếu giả sử như là 5.4 chưa cổ phiếu của bạn 5.4 mà trong trường hợp nó lên bao nhiêu 6 nó cũng không được bao nhiêu cả tại vì tất cả những vùng này khối lượng lớn khối lượng lớn như này thì cổ phiếu sẽ không lên được đấy thì trong quá trình phân tích cổ phiếu thì bạn lưu ý cho hai cái vấn đề một là quá trình mà nó gãy được chưa trong quá trình gãy tất cả kênh xu hướng á, mà giá tăng tức giá giảm khối lượng tăng mạnh thì lúc đó các bạn sẽ so sánh những cái điểm đáy thấp nhất của nó nếu mà nó cao hơn thì cái khả năng giảm tiếp là rất cao còn nó có hồi thì nó vẫn tiếp đi xuống nhá nó có hồi tiếp đi xuống đây là những cái chia sẻ đây là những cái nếu các bạn học về VSA hoặc tìm hiểu VSA thì các bạn có thể hiểu rõ rất kỹ về cái vì sao cổ phiếu nó lại như vậy tại vì chương trình VSA là chương trình mà dành cho gì ạ VSA là gì ạ là dành để nghiên cứu về động thái của dòng tiền lớn hay là nghiên cứu về các tổ chức các nhà đầu tư lớn nên uh, sẽ là volume này tức là giá biến động giá và giá đóng cửa đấy gọi là VSA ok bạn Lương Minh Kiên à, đây là bạn có thắc mắc gì không ạ à, tiếp theo ở đây có bạn Ngô Mạnh Hùng có hỏi là VGC à, VH VHC VSC thì cổ phiếu này à, nếu chúng ta nhìn về đây chúng ta nhìn một chút ạ à, góc độ nào đó ờ, Dũng hôm nay Dũng sẽ phân tích cho một chút chúng ta về ờ, một số cái vấn đề đây một là xu hướng của nó chúng ta đánh đang thấy là sideways à, những cái đỉnh này khối lượng khá cao này chợ những cái đỉnh gần đây nhất khối lượng khá cao đấy đấy là cái góc độ đầu tiên cái thứ hai là trong quá trình tạo đáy thì chúng ta đang thấy là những cái đáy này khối lượng khá thấp khi so với những cái đáy này thì những cái vùng này có khả năng tạo đáy có khả năng tạo đáy thôi ạ còn đáy hay không thì chúng ta cần những phiên xác nhận rõ ràng hơn tiếp theo chúng ta nhìn gần thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng xu hướng ngắn hạn ở đây chúng ta thấy là cái giá của nó đang có dấu hiệu là tăng là giá của nó đang có dấu hiệu là tăng bứt phá đấy là góc độ nào đó thì chúng ta nhìn về giá so với SMA 20 nhưng về ở đây chúng ta nhìn về khối lượng ở đây thì những cái dấu ấn về khối lượng của dòng tiền lớn nó chưa có dấu ấn về dòng tiền lớn nó chưa có Vậy khi mà dấu ấn của dòng tiền lớn kể cả những quá trình tạo ra cú hích để đi lên đó, nó chưa có thì những cổ phiếu này chúng ta nên tránh xa. Bởi vì này, một là nó có thể trong quá trình giảm sâu gãy kênh này. Được chưa? Gãy kênh thì những quá trình đi lên không có khối lượng nó có thể tiếp tục giảm tiếp. Còn trong trường hợp tích cực nhất, tích cực nhất ấy, nó có lên thì quan trọng nhất là các bạn nhớ này, những cái vùng khối lượng lớn hay chúng ta gọi là phân phối sớm là vùng này thì những cái cổ phiếu có đi lên cũng đều là gặp rủi ro gặp rủi ro rất lớn bởi vì những cái đợt giảm tốc khối lượng lớn ở trên những cái vùng này này nó là gì ạ à? nó là cái thời điểm mà các nhà đầu tư bán tháo ra bị thua lỗ và có rất nhiều chúng ta đang bị kẹt ở đây nên chỉ cần lên đến cái vùng này là họ bán ra và với nhà đầu tư không nắm rõ kinh nghiệm nghĩ là cổ phiếu này kết quả kinh doanh tốt mua vào chúng ta sẽ gặp rủi ro ok bạn Nguyễn Mạnh Hùng còn nắm được chưa thì dạng cổ phiếu này hãy tránh xa được chưa đây là những câu hỏi các bạn đặt ra nên Dũng sẽ nói về uh, những cái gì diễn ra của nó chứ Dũng tại vì những cổ phiếu mà ở đây các bạn thấy là phần lớn các bạn thấy là mình đã trả lời xem nào bốn cổ phiếu rồi ạ thì đa phần nó chưa tốt ạ cái câu hỏi này nó thể hiện là gì chúng ta biết không ạ cái câu hỏi mà các bạn đang thấy ở đây nó thể hiện điều gì không ạ nó thể hiện là cái kinh nghiệm của chúng ta kinh nghiệm chúng ta hay là thể hiện là phần lớn nhà đầu tư chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu chưa chính xác vì chúng ta không có phương pháp chúng ta không hiểu về cách lựa chọn PVS đúng không ạ chúng ta nhìn này một là có khoảng trống cổ phiếu gãy có khoảng trống đi xuống các bạn lưu ý nhá gãy này có khoảng trống đi xuống nguy hiểm được chưa à, phiên hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên rũ rất sâu giảm rất sâu sau đó kéo lên nhìn về góc độ đây là tích cực vì bản thân là trong quá trình rũ bỏ các bạn nhớ trong quá trình rũ bỏ đây đây cũng là quá trình rũ bỏ thì ở đây là sự bán tháo giá 22 ở đây cũng là sự bán tháo các bạn nhớ đây là sự bán tháo với khối lượng ở đây là bao nhiêu khối lượng ở đây là sẽ là 5 triệu còn khối lượng ở đây <coughs> sẽ là bao nhiêu khối lượng ở đấy thấp hơn chúng ta nhớ này cái khối lượng ở đây nó thấp hơn nó là cái độ tích cực thứ nhất là chúng ta nhìn thấy độ tích cực thôi ạ <coughs> tích cực so với đáy này thì khả năng nó tạo đáy ở đây là khá cao chưa? Tức là cái áp lực bán tháo của dòng tiền lớn bán ra ở đây trong trường hợp này là không có khi mà không có sự bán tháo thì nhiều khả năng chúng ta cổ phiếu này có sự hồi phục nhưng các bạn nhớ là này với giá dầu đang giảm 7% đấy là về góc độ giá dầu thì những đợt hồi phục như thế nó mất rất nhiều thời gian về cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy những cái nền như này này đây cái nền bị gãy với khối lượng lớn nền bị gãy với khối lượng lớn chúng ta sẽ đo khối lượng ở vùng này với khối lượng vùng này khối lượng ở vùng này rất thấp mà khối lượng khi nó về vùng này vùng này này về vùng chúng đó là khối lượng lớn chứng tỏ là cái sự bán tháo ra rất lớn trước khi mà người ta đến cái vùng này là người ta làm sao không ai bán ra nữa nhưng khi mà đề về đến vùng này đáng nhẽ là không ai bán ra nhưng ở đây người ta lại bán ra rất nhiều chứng tỏ cái áp lực người ta đã thể hiện là áp lực bán rất mạnh rồi nếu các bạn có kinh nghiệm là các bạn phải xử lý ngay từ vùng này rồi tại vì ở đây vùng này là khối lượng lớn Dũng đã chia sẻ rất kỹ với mọi người đằng đây còn với những ai đang có ý định bắt đáy ở đây thì chúng ta hãy cân nhắc là kể cả nó có đi lên thì chúng ta cần này cái động thái khối lượng ở đây nó rất lớn nên trong trường hợp đi lên rất mạnh khối lượng thường nó phải vượt qua vùng này và chúng ta đợi quá trình chúng ta gọi là đợi quá trình kiểm tra lại cung tức là thường nó đi lên sau đó nó có quá trình uh, chúng ta điều chỉnh nếu cung lớn cái cái, cái nguồn cung bán điều chỉnh cung lớn nó giảm tiếp đấy nếu cung nhỏ thì chúng ta đợi xác nhận thì với cổ phiếu này tạm thời là chúng ta hãy tránh xa tạm thời là tránh xa ok tạm thời tránh xa còn lúc nào nó đạt điều kiện chúng ta sẽ tính sau đã, bạn Vũ Hải Đăng nắm được chưa bạn Vũ Hải Đăng nắm gì chưa tại vì những cái chương trình mà Dũng chia sẻ ở đây thì các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu mà Dũng mua hay Dũng tham gia ở đây có ai có thể hiểu rõ được những cổ phiếu mà Dũng đã phân tích hoặc là mua tham gia của hai chương trình trước nếu như ai nắm được thì comment cho Dũng ạ ngoài các bạn học viên ra thì ờ, chúng ta những bạn mới comment đúng không ạ bạn học viên thì thôi không tham gia không comment ạ tại vì các bạn có thể là các bạn biết rồi ạ các bạn biết là, là cổ phiếu nào rồi còn các bạn nào mới mà hiểu rõ được cái phần chương trình mà Dũng chia sẻ trong những phiên vừa rồi á cổ phiếu nào đặc điểm nào thì các bạn comment đúng không ạ các bạn comment đúng không ạ xem là cổ phiếu đó là cổ phiếu nào cổ phiếu VGI ok à, VGI à, VGI thì ở đây chúng ta thấy là những cái phiên bán tháo rất lớn à, thực tế những cái phiên dài này chúng ta gọi là phiên phân phối đấy về góc độ nào đó chúng ta phải nhìn đây là phiên phân phối à, tiếp theo ở đây chúng ta cũng là một phiên giao động rất lớn cái đặc điểm mà độ tích cực của VGI đó là trong cái đợt điều chỉnh này giảm này khối lượng của nó cái khối lượng bán tháo ra nó không có đấy chứ cái đợt điều chỉnh rất lớn cái sự khối lượng bán tháo ra không lớn hoặc là trong cái chơi phiên điều giảm rất sâu của nó thì cổ phiếu này lại tác động ngược lại thị trường tác động ngược lại thị trường tức là sau khi giảm thứ nhất đây chúng ta gọi là giảm thứ nhất hồi phục đi kéo lên thì những cái phiên này là phiên test lại nguồn cung test tại tức là test lại cái cái cái cái nhà đầu tư nhỏ lẻ xem nguồn cung nó có nhiều ít nếu cung nhiều nếu cung nhiều thì như các bạn biết là sẽ khả năng giảm tiếp nếu cung nhờ cung lớn cung nhiều hoặc cung lớn là giảm tiếp còn cung nhỏ thì chúng ta đợi phiên xác nhận thì đây chính là phiên xác nhận thì một số các bạn có thể là những cái phiên xác nhận này các bạn có thể mua được còn ai nắm giữ thì thôi tiếp tục nắm giữ còn mua mới thì hạn chế à, còn mua mới trong những chương trình khác thì hạn chế tại vì nó đã đi thường là cái phương pháp của DVD thì bao giờ chúng ta chỉ mua được một cái điểm nhá chỉ đây là sử đây điểm này là điểm mua là chỉ mua điểm này thôi ạ sau đó tích lũy có những điểm test sau test xong kiểm tra cung thì nếu có những phiên xác nhận này có thể mua được còn phương pháp thì không tuyệt đối không mua những cái kiểu dạng này không mua ở trong những cái vùng này hoặc là không mua ở những phiên phiên uh, rơi như này mà chỉ khi nào nó test nó kiểm tra xem là cái lượng cung nhỏ nếu cung nhỏ có sự xác nhận xác nhận hay là gọi là phiên sức mạnh thì với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì mua ở đây thì rất nhiều bạn sẽ rất là ái ngại khi phải mua vào những cái phiên mà xác nhận như này nhưng đấy chính là một cái hệ thống đầu tư đây đây chính là cái hệ thống tư à, ờ, DVD chỉ mua phiên này thôi chỉ mua phiên này thôi quan trọng là sao không mua ở đây mà chỉ mua ở đây đấy, cái quan trọng là đây là quá trình test này kiểm tra test kiểm tra cung đấy kiểm tra cung sau khi test cung thì xác nhận thì mua à, ở đây cũng tương tự như vậy nếu mà đi lên từ đỉnh này với những phân phối như này thì cũng sẽ, sẽ không là tại vì rất nhiều cổ phiếu sẽ điều chỉnh rất mạnh nên đây là trường hợp sẽ không muộn ok thì bạn uh, Nguyễn Nguyễn Sự bạn nắm được chưa bạn Nguyễn Sự bạn nắm được không ạ bạn Nguyễn Sự nắm được cái phân tích của Dũng chưa thì trong trường hợp mua thêm thì uh, có lẽ là đã qua điểm mua rồi thì bạn có lẽ là bạn mà bạn mà phải đợi uh, dịp khác thôi tại vì những cổ phiếu mà đã qua điểm mua thì uh, rất là là là bạn có mua cũng rủi ro rất lớn thì tạm thời là chúng ta sẽ không mua nữa bạn uh, Lê Minh KDH KDH của bạn thì hiện tại sau khi nó tạo đáy này đấy cái phần test sau các bạn nhớ này thường là quá trình test sau nó phải khối lượng nó phải thấp hơn đấy, thấp hơn thì cái sự hồi phục cái khả năng thành công nó mới cao tại vì test sau mà nó bán tháo bán tháo bán tháo thì cổ phiếu rất khó để lên mạnh và tuy nhiên thì khi mà bạn mua giả sử bạn tham gia bạn mua ở trên những vùng này thì ờ, có lẽ là thường thì sau khi mà test tạo ra cái hai cái đây là đáy thứ nhất này tạo ra cái đáy thứ hai thì thường những cái điểm này là những điểm mà có thể là bạn mua ngắn hạn được còn mua sớm thì mua thêm thì còn có lẽ chúng ta sẽ không mua nữa chỉ những điểm mà khi nó vượt qua cái điểm trung tâm ở giữa này với khối lượng lớn thì bạn mua nó độ an toàn cao và thường là đáy sau này nó thấp hơn thấp hơn là một khối lượng thấp hơn là hai và sau khi hồi phục nó phải có những phiên yeah, xác nhận đây là một cái trạng thái rất là quan trọng này bạn biết là khi mà cổ phiếu giảm tức là khi cổ phiếu uh, tạo ra khối lượng lớn khối lượng lớn mà nó không giảm tức là có một cái lượng bán ra rất lớn mà có lượng cầu và rất gần như là hấp thụ hết thì những cái tín hiệu như này thì bạn có thể mua khi nó xác nhận mua sớm hơn được khi mà nó có những tín hiệu như này, tức là bán ra bao nhiêu để chưa bán ra bao nhiêu hấp thụ bao nhiêu thì bạn có thể mua phiên này thì đấy là cái cách còn trong trường hợp như này thì bạn sẽ tạm thời là không mua ở đây đấy nếu đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ còn sẽ không mua thêm ở đây trừ khi mà sau này nó có thêm thời gian tích lũy ở đây khoảng một hai tuần chợ hai tuần thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích sau thì bạn nào trong trường hợp mà các bạn à, muốn được hỗ trợ thì các bạn có thể là ở dưới các bạn có thể comment tại vì à, Dũng hiện tại Dũng đang là tư vấn cho Ờ, những cái công ty chứng khoán thì nếu các bạn nào cần à, tư vấn hoặc là mở tài khoản thì à, đội ngũ bên Dũng có thể là hỗ trợ cho các bạn để các bạn uh, hiểu rõ được phương pháp cũng như là nắm rõ được cái cái cổ phiếu mà các bạn cần mua tại vì trong những cái chương trình này Dũng đang quan sát đây thì thấy là phần lớn các cổ phiếu các bạn chia sẻ trừ phi cổ phiếu VGC VGI là có điểm mua được chưa có điểm mua hôm nay còn đa phần thì rõ ràng từ đầu đến bây giờ là chưa có cổ phiếu nào đáp ứng được yêu cầu chưa có cổ phiếu nào về đáp ứng yêu cầu của DVD ạ hiện tại chưa có nên chính vì vậy mà khi mà chưa có cổ phiếu nào đáp ứng được yêu cầu thì rõ ràng là nếu các bạn mua đa phần là các bạn bị thua lỗ hoặc là không được cái gì cả đây là cái cái mà uh, nhìn nhìn chung là chúng ta thấy là uh, trong đầu tư vì sao 95 phần trăm chúng ta đầu tư chưa thành công ok cổ phiếu KHB à, các b hiện tại thì chúng ta đang thấy là rõ ràng là sau khi tạo đáy này thì chúng ta nhìn này khi mà nó bị gãy nhớ là gãy này gãy mà khối lượng thấp khối lượng thấp chứ là nó lượng cung nó cạn kiệt cạn kiệt đến mức là hết sạch rồi thì trong trường hợp những cái phiên như này chúng ta không bắt đáy đâu ạ những cái phiên như này đa phần mọi người không bắt đáy được nhưng có một cái cách là nhẽ là hôm nay chúng ta phải mua này sau khi mà chúng ta đây là cái đỉnh này cái đỉnh cao nhất đó nếu các bạn mua ở phiên này thì các bạn có thể mua sớm ở đây được tuy nhiên nếu các bạn chưa mua được ở đây thì các bạn cũng đừng lo bởi vì những cổ phiếu mạnh cổ phiếu mạnh thường nó sẽ vượt qua cái đỉnh này thường nó sẽ vượt qua cái đỉnh này nhưng nó không lên ngay đâu ạ các bạn để cho nó vượt qua đỉnh nhé để cho nó vượt qua đỉnh đi kệ nó, được chưa để cho nó vượt qua cái đỉnh này lần đi sau khi nó vượt qua đỉnh nó sẽ quá trình tích lũy nếu tích lũy trong cái vùng đỉnh này biên độ nhỏ khối lượng thấp được chưa biên độ nhỏ khối lượng thấp bạn có thể tham gia vào khi xác nhận thì lúc đấy chương trình các bạn có thể hỏi sao còn trong trường hợp như này thì các bạn chỉ quan sát thôi hiện tại chỉ quan sát thôi chứ còn ờ, với mua trong vùng này thì các bạn sẽ chưa mua được còn những ai đã giả sử đang nắm giữ ở vùng này mua bắt đáy được thì các bạn đến vùng này các bạn nên bán ra điện được chưa nên bán ra tạm thời nên bán ra vào sau chứ không không không ờ, tại vì các bạn nhìn này trong xu hướng tất cả xu hướng trung hạn nó vẫn đang đi xuống và ngắn hạn thì nó đang là gì ạ nó đang là gì ạ khi mà nó về về SMA 50 20 đang dốc xuống như này thì tất cả quá trình nó cắt lên như này nó chỉ là cắt tạm thời còn để đảo hướng được cái xu hướng của hai cái đường trung bình này nó cần phải mất thời gian nên khi mà nó vượt qua cái đỉnh này này đấy nó vượt qua cái đỉnh này nó cần thêm thời gian tích nó chưa lên ngay được không nên đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ còn đừng có nghĩ là vượt qua cái đỉnh này mua chúng ta bị thua lỗ đấy được chưa nếu các bạn hiểu về nắm rõ được cái, cái chương trình của Dũng thì chương trình mà Dũng đào tạo nó có hai phần đó là phần đầu tiên là xu hướng phần thứ hai là mẫu hình thì chúng ta phân tích thật kỹ về cái khối lượng cái khối lượng nó quan trọng nhất vì khối lượng nó là do nhà độc lập họ, họ mua gom hay là gom cổ phiếu là một hay là họ bán ra gom cổ phiếu rất quan trọng nếu họ gom thì cổ phiếu sẽ làm sao cổ phiếu có thể đi lên bằng những phiên xác nhận khối lượng lớn như này đấy là cái cách họ mua vào nhưng tuy nhiên thì có đây có những cái đợt này khối lượng lớn này nhưng nó chưa xác nhận vượt qua đỉnh này mà các bạn mua tiếp ở trên vùng này thì các bạn gặp rất nhiều rủi ro và thậm chí các bạn bị lỗ rất lớn nên như chúng ta đã biết là cái câu nói từ đầu á các bạn nhìn là xu hướng trong một vài tuần tới làm gì ạ à? đang xuống giảm đây rõ ràng đi xuống giảm chỉ có một vài gần gần ngày gần đây là khối lượng nó làm sao nó trong quá trình gãy kênh khối lượng thấp thì trong VSA là trong quá trình gãy kênh mà nó thấp thì đây là cái sự bán của nó nó làm sao bán ra là không có gì ạ à? không có người mua không có người mua tức là bán ra không có người mua nhưng không có sự bán tháo <clears throat> bán ra mà không có người mua tức là cầu thì không lớn lắm nhưng cung cũng không lớn nên khi mà bị gãy kênh người ta không bán tháo ra mà không bán tháo ra mà việc mà bản thân nó, nó cạn kiệt khối lượng thì cái sự xác nhận như thế này nó mới có độ tin cậy cao đấy thì trong <clears throat> những cái tiêu chí của VSA nó có những cái phần như này nếu đặc biệt là những bạn đã học về chương trình VSA của Dũng trong khóa này thì các bạn nắm rất rõ về cái phần này các bạn sẽ biết được nắm rất rõ về phần này ok đây là bạn à, Dương Hoài Thanh bạn nắm rõ chưa ạ Dương Hoài Thanh thì cổ phiếu của bạn bạn đợi cho nó vượt qua cái mốc khoảng 23 diện hơn 23 sau đó nó kiểm tra lại lúc đấy chúng ta sẽ à, phân tích sau vào sau D2D à, D2D thì uh, trên này thì các bạn biết là nó cũng có 4 tuần đây là khoảng 3 tuần tích lũy và cái tuần này nếu về góc độ tuần thì tuần của nó vẫn là tuần tích cực và nhớ nhé tuần này là tuần tích cực khi mà ba tuần này nó không bị bán tháo đấy. đây chúng ta nhìn này có bán tháo thì nó vẫn đang tích cực thì đây là tuần tích cực thì cổ phiếu này hiện tại là nó chưa phân phối chưa nó chưa phân phối tuy rằng cái phiên hôm nay nó nó lên khoảng khoảng trống nó giảm nhưng nó chưa có sự phân phối phiên này khối lượng lớn này lớn rất lớn trên cái nền này nhưng rõ ràng ở đây chưa phân phối thì nếu chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta vẫn tiếp tục dựa mua thêm thì có lẽ thì chúng ta không mua thêm à, nhìn ở đây chúng ta nhìn này đây có sự phân phối rất lớn này Đấy, giảm rất lớn nhưng rõ ràng sau khi mà giảm đến vùng sau này các bạn nhớ là nhìn là giảm vùng sau này khối lượng nó không bán ra không có sự bán tháo gãy không có sự bán tháo thậm chí là test giảm 10 điểm đấy nó còn lên thì đây là những cổ phiếu chúng ta thấy là đây là giảm mạnh những lần sau test kiểm tra cung cầu không có bán ra chợ không bán ra thì sau khi test không bán ra có sự xác nhận thì mua được đây là một cái cái nội dung trong cái việc phân tích VSA thì trong chương trình này không thể nào nói hết được một số các bạn có thể vào YouTube để xem chương trình VSA của Dũng tại vì có những phần miễn phí ở đấy còn nếu các bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu thì có thể là đăng ký à, tham gia những cái khóa học chuyên sâu của Dũng tuy nhiên thì cái chương trình à, miễn phí cũng có thể giúp các bạn được rất nhiều cả giá trị hoặc là trong những chương trình này bạn có thể nắm rõ được rất nhiều giá trị khi mà Dũng chia sẻ rất kỹ về các cổ phiếu Đấy. bạn thấy đấy tầm quan trọng của khối lượng không ạ thì ờ, rất nhiều cái cái chỉ số indicator khác nhau các bạn thấy là là là đây Dũng có rất nhiều đấy RSI đấy RSI phòng này nó đang còn phân kỳ này các bạn nhìn đúng không ạ đang phân kỳ nếu các bạn nhìn thấy là phân kỳ đúng không ạ có ai hiểu rõ phân kỳ chưa đỉnh mà phân kỳ như này nếu trong SI thì các bạn thấy là bị sai chưa MACD các bạn thấy nào đến đây các bạn mới mua quá muộn đúng không các bạn mua mua quá muộn nên cái MACD hoặc là RSI ấy, nó chỉ là cái vùng hỗ trợ cho các bạn để các bạn tự tin hơn thôi còn khi các bạn mua nhiều lúc nó bị chậm mà chậm chúng ta thấy là châu trụng châu trận là uốn đục thì chợ trông chậm là uống nước đục là các bạn sẽ thấy là, là việc mà chúng ta thua lỗ là khá là là là, là, là thường xuyên trên thị trường nên có những cổ phiếu nó lên chúng ta không dám mua không dám mua bởi vì chúng ta <clears throat> theo cả nhà vì sao chúng ta lại không dám mua cổ phiếu nếu một cổ phiếu mà bây giờ những cổ phiếu như này chúng ta vì sao không mua có phải vì giá nó quá cao không ạ chúng ta nhìn về mức giá nó quá cao một số các nhà phân tích về cơ bản chúng ta thấy là giá quá cao một số thì có thể là uh, thích bắt đáy nhiều hơn thấy cổ phiếu nào rẻ mua hơn tại vì đấy là thói quen chúng ta nên việc mà chúng ta muốn đầu tư thành công là chúng ta phải có hệ thống chúng ta có phải có hệ thống chúng ta phải nắm được cái mấu chốt cốt lõi của hệ thống đó thì chúng ta mới không bị ảnh hưởng về tâm lý còn đây là chúng ta đang đa phần thấy mọi người đang thích cổ phiếu chúng ta đang thích cổ phiếu mà khi thích cổ phiếu thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta nếu chúng ta đang thích cổ phiếu thì điều gì sẽ diễn ra ok thì rõ ràng là chúng ta thấy là việc mà thích cổ phiếu cổ phiếu bị lỗ chúng ta cũng không bán hoặc là lợi nhuận chúng ta có rồi chúng ta đã nhẽ phải chốt lời chúng ta cũng bán vì chúng ta kỳ vọng nó cao hơn chúng ta không biết vì sao nó lại giảm chúng ta không biết là cổ phiếu dạng cổ phiếu nào nó lên hai phần trăm dạng nào nó lên 100 200 phần trăm do chúng ta không nắm rõ được các dạng cổ phiếu thì đấy chính là cái phần lớn mà chúng ta thường mắc phải trong quá trình đầu tư ok bạn Nguyễn Nam ở đây chúng ta nắm rõ chưa để chúng ta bước vào bạn à, cổ phiếu của bạn à, Toàn Toàn Dương là cổ phiếu AA ở à, đây là cổ phiếu AA rõ ràng là AA có lẽ nếu các bạn theo dõi trong thời gian vừa qua thì với những cái quá trình giảm khối lượng rung lắc lớn như này thì có lẽ chúng ta cũng không ai mua cả đấy là góc độ như vậy cái thứ hai là cổ phiếu bị gãy này gãy thậm chí là gãy S 50 những cổ phiếu bị gãy gãy S20 50 là khá xấu các bạn nhớ nhá những cổ phiếu nào bị gãy S50 là khá xấu trước khi nó gãy S50 á nó cho chúng ta lấy một kênh xu hướng về gì ạ à? chung và dài hạn nó đang có dấu hiệu tức là nó, tại vì cái S50 nó đang là xu hướng chung dài hạn nó đang kết nối với nhau nên chính vì vậy thì chúng ta làm sao gặp những cái cổ phiếu như vậy là chúng ta nên bán ra hoặc là chúng ta có thể là tránh xa tại vì ở đây trong cái chương trình của Mac Mini hoặc là bất cứ chương trình nào có thì chúng ta biết là S50 là cái S cái vùng kháng cự khá mạnh đấy chúng ta gọi là kháng cự về tâm lý đấy là do góc độ như vậy còn nếu các bạn nhìn về góc độ về cái giá khi bị gãy gãy khỏi cái vùng hỗ trợ đây là những vùng hỗ trợ các bạn nhìn nó tạo ra khối lượng lớn các bạn nhớ hiểu đơn giản thế này nếu bị gãy ra khỏi cái vùng hỗ trợ khối lượng lớn thì điều gì dễ diễn ra tức là nếu bình thường là nó đỡ ở đây với khối lượng thấp hơn tức là không ai bán ra mà ở đây nó lại bán ra nhiều hơn chứng tỏ là đây chính là cổ phiếu đang rất yếu bạn nhớ nhé cổ phiếu đang yếu câu hỏi đặt ra là bây giờ cổ phiếu đang yếu ông này đang nói là cổ phiếu yếu tự nhiên ngày mai nó hồi phát <coughs> đúng không các bạn nhớ là giả sử ngày mai nó hồi phát thì các bạn sẽ giật mình là à hóa ra mình bán ra nhưng cuối cùng là nó đang yếu như này à, nó đang ông kia vừa rồi ở bản tin ông có nói là đang yếu mà ngày mai mình bán ra cái thì nó lại lên thì mình sẽ nói với các bạn này nếu nó có lên thì nó cũng không lên được bao nhiêu ạ tại vì khi mà cổ phiếu bao giờ bị gãy cái vùng hỗ trợ này, này gãy cái vùng hỗ trợ chưa thì thường nó sẽ có xu hướng hồi phục lại với khối lượng thấp các bạn nhớ thường nó có xu hướng hồi lại có khối lượng thấp nhưng tuy nhiên thì có rất nhiều cổ phiếu sẽ gãy thẳng có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ gãy rất mạnh đấy đây giả sử đây là gãy này đấy, đây nó gãy này nó gãy cái vùng hỗ trợ này các bạn nhìn đó đấy gãy khối lượng lớn thì có một số nó hồi lại đấy nó hồi lại một tí được chưa nó hồi lại một tí đây là gãy này đây ạ thì có những trường hợp nó hồi nhưng mất rất thời gian nhưng đa phần tất cả những quá trình bị gãy gãy một khối lượng lớn thì đừng có kỳ vọng nhiều đây các bạn gãy khối lượng nó lớn hẳn này nó đi xuống nếu các bạn đợi nó hồi phục thì các bạn có thể là gặp rất nhiều rủi ro nên ở đây uh, tôi muốn chia sẻ các bạn đó là cần phải xử lý ngay chúng ta phải bảo toàn cái số NAV chúng ta số vốn chúng ta chứ còn bây giờ chúng ta lại ờ, học một cái số chương trình là lỗ thì mua thêm vào bởi vì làm sao bởi vì sao lỗ mua thật nhiều vào bởi vì sao các bạn biết không ạ bởi vì đầu tư theo Warren Buffett vì giá đang dễ rẻ mọi thứ đang rẻ nhưng có bao nhiêu người cháy tài sản hoặc là tan ra tài sản ở dạng thái như vậy rồi tại vì nếu đầu tư theo nguồn đúng phép ấy, các bạn biết một câu nói gì nó làm cho các bạn bị mê muội không ạ đó là các bạn đầu tư 5 đến 10 năm ai đồng ý cho cho cho, cho Dũng là nếu các bạn đầu tư 5 10 năm thì rất nhiều cổ phiếu của bạn thậm chí là mất khỏi sàn ra khỏi sàn có ai đồng ý như này cho Dũng số 1 ạ 5 năm đi ạ các bạn comment ạ ai đồng ý là 5 năm nếu các bạn không biết lựa chọn cổ phiếu có thể nó sau 5 năm nó nó sẽ về mò đây đây là một trong những ví dụ ạ cụ cụ thể đó là cổ phiếu gì ạ HSG nếu các bạn đầu tư cổ phiếu HSG thì sao từ 26 bây giờ 77 các bạn mất bao nhiêu ạ nếu các bạn đầu tư cổ phiếu HDC các bạn đầu tư dài hạn đấy ạ à. các bạn đầu tư dài hạn đấy ạ từ 40 bây giờ bao nhiêu 13 các bạn định giá định giá nó đang tốt đúng không định giá nó đang rất tốt Vậy sau 5 năm, 10 năm các bạn có gì ạ? Sau 5 năm, 10 năm các bạn có gì? Các bạn bị người ta nói gì ạ? Tại vì các bạn không bao phải cắt lót nên cái phương pháp đó nó luôn đúng. Nếu các bạn đầu tư cổ phiếu cứ mua như này, các bạn không bao cắt lót thì cái phương pháp này luôn đúng. Vì 10 năm nữa nó có thể là lên rất mạnh. 10 năm nữa rồi. Bây câu hỏi đặt ra là nếu 10 năm nữa nó lên rất mạnh thì nếu các bạn mua ở đây, <clears throat> các bạn mua ở đây đi ạ, các bạn mua ở đây đi ạ thì có phải là sau một thời gian cổ phiếu nó lên bằng cái đỉnh cũ là các bạn đã sẽ thấy là các bạn lãi bao nhiêu rồi tội gì các bạn phải mua theo cái kênh đi xuống làm gì cho nó mệt ạ một xu hướng đi xuống mã cd đi xuống gì ạ à? nhưng biết rằng ở trên thị trường nó có rất nhiều hệ thống này và dũng tin chắc rằng là không có ai có thể thành công trong hệ thống này rất ít luôn ạ à. rất ít có lẽ hiện tại thì có lẽ chưa trừ khi chúng ta có ý định chúng ta thâu tóm thâu tóm cổ phiếu nào đấy ạ nếu các bạn có đủ vốn giống Golden phép, các bạn hãy thâu tóm một công ty nào đó để các bạn tái cấu trúc các bạn mua còn nếu các bạn vẫn là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư cá nhân thì đừng có hoang tưởng nhé đừng có hoang tưởng đầu tư đấy trừ khi các bạn đầu tư vào một cổ phiếu mà có cổ tức lớn và các bạn uh, biết rằng cổ phiếu đó là cổ phiếu khan hiếm nhưng còn đầu tư chắc chắn trên thị trường chắc chắn được hoặc là các bạn đầu tư chỉ sử dụng gì ạ làm sao các hệ thống đầu tư mà thiếu thị phần khối lượng tại vì trong cái VSA các bạn hiểu rõ là cái sự thao túng cổ phiếu á sự thao túng của giá biến động á nó chỉ dựa vào khối lượng này chỉ dựa vào khối lượng này mới sự thao túng được mà bây giờ chúng ta lại bị bịt mắt như này thì làm sao chúng ta biết được sự thao túng được chưa chúng ta bị bịt mắt mất khối lượng như này thì chúng ta không biết thao túng được nên khi mà các bạn đầu tư học cái hệ thống nào thì các bạn phải hiểu rõ được bản chất của nó là gì bản chất của đầu tư chứng khoán là gì ạ các bạn phải nắm rõ được không phải chung chung đâu ạ không chung chung được mọi thứ nó cần phải nắm rõ được ok bạn nào dương toàn nắm rõ được nếu bạn đang nắm giữ AA thì có thể là những cái cơ hội hồi phục các bạn nên xử lý ạ ok ạ bạn dương toàn bạn hiểu chưa khôi phục là bạn xử lý nhá còn chúng ta sẽ cổ phiếu ACV ACV ACB ACB cũng tương tự như vậy đây tương tự như vậy tức là ACV của bạn nếu có đi lên đây của bạn nhỉ ACV của bạn có đi lên thì rõ ràng vùng trên này, này đó là vùng cản cản là gì ạ khối lượng lớn biến động mạnh khối lượng lớn giá biến động mạnh thì những cái cổ phiếu của bạn về góc độ nào đó nó có thể đang tạo đáy ở đây nhưng trong trường hợp mà nó có hồi phục hồi sinh được chưa thì các bạn nên xử lý tại vì cổ phiếu để nó mạnh nó phải vượt qua vùng này nó test lại nên trong trường hợp bạn đã mua bắt đáy sớm đây rồi thứ nhất là test là thứ nhất này đây test là thứ nhất này ra chưa đây đầu tiên khối lượng là ở đây nó cũng là khá lớn chưa đây nó có một cái phiên xem nào khối lượng lớn này khối lượng lớn rất lớn đây nó thử và giá không giảm chứng tỏ là có lượng cầu tham gia rất lớn đây là điều tích cực à, sau quá trình đi lên không có sự khối lượng thì nó test khối lượng thấp hơn giờ thấp hơn khối lượng này chứng tỏ là lượng cung giá nãy hơn rất nhiều và lần thứ ba đây lần thứ ba chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu kéo lên và test cung thấp hơn đi nữa còn nếu trong trường hợp mà có sự xác nhận thì bạn cũng chỉ đầu tư ở đây là lướt rất nhanh thôi ạ cực kỳ nhanh lợi nhuận của bạn nếu có thể 82 lên 84 85 quá là mỏng tốt nhất là thôi dành cho cổ phiếu khác được chưa dành cho cổ phiếu khác tại vì cái cơ hội chưa đến còn khi nào nó vượt qua vùng này nó tích lũy lại cơ hội nó đến chúng ta vào sau đấy là cái cách nếu theo quan điểm của DVD thì chúng ta nên làm vậy được chưa bạn à, Trần Đạo Trần à, Tấn Tạ Tấn Tạ bạn Tấn Tạ có đéo ạ à? thì nếu bạn có thì comment cho Dũng à, để Dũng biết là bạn đã có đéo và cổ phiếu Vinamilk à, Vinamilk thì mấy hôm trước thì một số các bạn đang hô hào nó nằm ở đây rất lớn và tăng mạnh các thứ mọi cái như bạn biết là này đây đang tạo đáy các bạn nhớ là đang tạo đáy thôi ạ đang tạo đáy cái đáy này để nó thành công thì những cái quá trình test đáy này khối lượng nó phải thấp đấy nó phải cực thấp và nó thấp hơn những cái này nó thấp hơn những cái đáy này tại vì nếu mà khối lượng nó cao quá chứng tỏ là cái lượng cung ở đây nó vẫn còn quá nhiều đây nó còn chưa tạo đáy khối lượng lớn mà đến đây nó, mà nó khối lượng lớn hơn nó làm sao tạo đáy được đơn giản chưa các bạn hiểu rõ hơn là này nếu mà giả sử bây giờ ở vùng này các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang giữ uh, khoảng ờ, một triệu cổ phiếu mà lần này các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ đến 2 triệu cổ phiếu thì làm sao mà nó lên được đây nó chưa tạo đáy thì đây nó không thể tạo đáy được các bạn nhớ nhé khối lượng ở đây thì uh, tuy rằng là nó không phải quá cao nhưng so với tới ở đây thì nó cũng không phải là quá thấp nên chính vì vậy thì những cái trường hợp như này với những nhà đầu tư chúng ta hãy đợi nếu trong trường hợp cổ phiếu này có xác nhận để vượt qua cái đỉnh này vượt qua những đỉnh này thì các bạn cũng chừng đừng mua bộ đợi sau khi xác nhận kiểu gì nó sẽ có quá trình kiểm tra lại cái đỉnh này thường nó phải vượt qua những đỉnh này sau đó nó kiểm tra nó kiểm tra các bạn mua sau không sao cả các bạn mua sau không sao cả còn nếu trong trường hợp thứ hai là nó gãy gãy hết gãy hết cái vùng này gãy hết cái kênh này này ạ gãy gãy giống như VCS VCS gãy đi đấy gãy sạch đi ạ sau đó hồi phục thì lúc xác nhận các bạn mua đấy là cái cách mà các bạn mua nó có độ tin cậy cao thì ở đây chúng ta thấy Vinamilk rõ ràng là nó đang tạo đáy xu hướng vẫn đang là đáy tuy rằng đi hồi này hồi sinh này hồi khối lượng thấp hồi khối lượng thấp chưa lên được Đấy. có xác nhận thì đó cũng thế thôi xác nhận nó cũng cần phải sự ờ, kiểm tra lại kiểm tra lại cả một vùng đây cả một vùng này hay là nếu trong VSA các bạn biết rồi cả cái vùng này là cái vùng kháng cự cái vùng này là vùng kháng cự mà muốn vượt qua vùng kháng cự muốn đi đi qua vùng kháng cự nó phải test lại thực ra thì uh, về cơ bản đây mình chỉ biết là khối lượng nó đang ở mức là cao chưa nó chưa phải là thấp nên nếu trong trường hợp mà nó có xác nhận một ở phía trên này nó cần phải test lại chưa test lại còn trong trường hợp nó bị gãy gãy gãy xuống những cái đáy này, này thì các bạn cần có hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất là nó gãy xong nó hồi với khối lượng là gãy nó gãy xong nó lại hồi nhé nó gãy xong nó lại hồi thì lúc đó chúng ta có thể coi coi đó là đáy nhưng tuy nhiên thì để nó vượt qua cái đỉnh này á, thì các bạn cần thêm một số các ờ, công cụ khác nữa đó là sau khi nó hồi thì nó vẫn phải kiểm tra test lại lần nữa tức là bao giờ cổ phiếu bao giờ nó hồi này các bạn hiểu này nó nó đi lên này nó đi lên kiểu dạng như này chưa nó phải test lại nữa đó. nó test tức là các bạn thấy nó, nó kiểm tra cùng bạn hiểu không nó kiểm tra cung tức là nó kiểm tra cái lượng cung ở đây không còn nữa nó kéo lên nó sống được còn nếu cung ở đây nó còn lớn rất nhiều nhà đầu nhỏ lẻ vẫn còn đang làm sao đang ờ, đang làm sao đang đeo bám thì làm sao lên được các bạn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà nhà đầu lẻ các bạn vẫn đeo đeo bám rất nhiều người đeo bám thì cổ phiếu không lên nên ở đây nó có một cái tư duy khác hẳn so với những cái cái tư duy mà trước đây các bạn thấy được đa phần các bạn trước đây các bạn có một cái tư duy đó là gì cổ phiếu nhiều người mua thì cổ phiếu sẽ lên thì cái tư duy bây giờ các bạn thay đổi là cổ phiếu được nhà đầu tư nhà cái tích lũy gần hết thì lên nó mới lên các bạn phải có một tư duy như vậy nhà cái tích lũy gần hết thì lúc đấy nó mới lên giả sử các bạn nhìn này những cổ phiếu mà nhà cái tích lũy gần hết này nó tích lũy này nó rũ hết này thì lúc này nó lên mới lên tất cả những cái quá trình nó tích lũy gần hết này nó phải cạn kiệt nó siết chặt lên đây biến động lớn nó không lên được thì đây chính là một cái khái niệm để các bạn này có thể nắm được đây nó lên này nhà cái nó gần như không có được thì lúc này mới lên siết chặt nó mới lên còn cái ví dụ này các bạn nhìn thấy không ạ các bạn nhìn thấy ví dụ này ví dụ gì ạ đấy chính là cái phiên squat này của có cổ phiếu cổ phiếu gì ạ nhà thực liêm đấy nếu các bạn thấy là sau khi có phiên squat này này xác nhận thì các bạn mua mua xong có thể là về các bạn phân phối các bạn giá bán ra đơn giản như thôi không nên mua bắt đáy còn cổ phiếu này nếu có thể là nó lên như này thì chúng ta cũng thấy là thực ra là những phiên này có thể là mua được nhưng tuy nhiên thì để cho chắc chắn thì sau khi nó sẽ tích lũy lại kiểm tra lại cái đỉnh này là nữa xác nhận chúng ta mua sau cũng không sao cả đây là cách mua mà độ an toàn rất cao an toàn rất cao và chúng ta thấy là cái độ quan trọng là chúng ta làm sao quan trọng là chúng ta phải hiểu bản chất thì chúng ta mới không tâm lý tâm lý là gì ạ là chúng ta đi trên một cái gì ạ cung đường mà chúng ta chả biết chúng ta đi đâu chúng ta bị tâm lý còn nếu chúng ta biết là chúng ta đang đi đâu chúng ta biết là chúng ta đang làm gì thì chúng ta sẽ không bị tâm lý được chưa đây là cái, cái vì sao chúng ta bị tâm lý bởi mấu chốt tâm lý là chúng ta không hiểu chúng ta mua cái gì hiểu rõ mua đạn nào không biết quá trình test cung test cầu ra sao thì đấy là cái đây là tâm lý thôi còn nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ không bị tâm lý kinh bác ạ à? kinh bác kinh bác các bạn là một số anh chị em à, lưu ý này đây là khối lượng rất lớn này các bạn nhớ nhá đây là những phiên khối lượng rất lớn nếu quá trình là hồi phục này đi lên tiếp tục đi lên mà khối lượng nó thấp thì kiểu gì sẽ điều chỉnh trong quá trình lên này các bạn vẫn thấy này những cái quá trình lên trên cái vùng này này mà khối lượng thấp nó điều chỉnh còn nếu cổ phiếu để giữ lại thì thường nó sẽ có thể là vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn hơn một chút sau đó kiểm tra lại lúc đấy chúng ta có thể mua lại sau chưa lúc đấy chúng ta có thể mua lại sau đấy là cổ phiếu feedback còn gãy thì ở đây khối lượng cũng là lớn nói thật ra là khối lượng lớn so với làm gì tại vì những cái quá trình đang tích lũy mà gãy như này là khối lượng lớn so những phiên này thì nó không phải là phân phối đủ lớn nhưng rõ ràng nó bị gãy và trong quá trình hồi gãy mà hồi ấy, khối lượng không đạt thì các bạn lưu ý nhá và cổ phiếu này thường nó chuẩn ra thì các bạn thấy nó sẽ tích lũy trên đến vùng khoảng độ 15 15 năm chưa nếu tích lũy trong vùng biên độ 15 năm mà nó chạy thì cổ phiếu sẽ chạy rất xa được chưa đấy rất xa chúng ta có rất nhiều cổ phiếu nó biên độ lớn hơn như NDN các bạn nhớ này NDN có những lúc nó bị gãy xong này gãy xong này đấy gãy xong nó hồi này nó tích lũy tích lũy Big Boy mua hết ạ à. và xác nhận nó tăng tốc các bạn biết là cổ phiếu nào đang ở trong vùng này không có ai đã nhìn thấy một cổ phiếu này trong vùng này không thì tuần trước Dũng có chia sẻ một vài cổ phiếu ở trong những chương trình cuối chương trình nhưng có thể các bạn cũng nếu các bạn không có cái kinh nghiệm hoặc là các bạn không có phương pháp thì uh, các bạn sẽ thực sự là các bạn không mua được chưa không mua được TC đây là những cổ phiếu cũng tương tự nó nó luôn lặp đi lặp lại CTR Đấy, rũ hết nếu các bạn thấy là rũ sạch các bạn các bạn thường là các bạn bị rũ và trong quá trình tích lũy như này các bạn không mua được rất nhiều người mua ở đây bị lỗ và đến vùng này không dám mua lại nữa đây là cái nguyên lý mà phần lớn chúng ta đã bị mắc phải trong quá trình đầu tư thì NDN nếu các bạn đang nắm giữ ở đây thì các bạn cũng thấy được là cổ phiếu này sau khi rũ này rũ lần hai này khối lượng có thể thấp một chút và đang siết nếu quá trình siết đây đi ngang phẳng mà tăng tốc thì mua đấy chúng ta nhìn này trong thời gian ngắn cổ phiếu làm sao đây chúng ta gọi là theo thuyết của William Neal chúng ta quan tâm đến là gì ạ trong thời gian ngắn vừa rồi nó đang tích lũy phân phối thì trong thời gian vừa rồi nó đang tích lũy đây chúng ta nhìn ạ khối lượng lớn đóng cửa ở mức cao nhất thì chúng ta gọi là tích lũy đấy là tích cực cái thứ hai nữa là rõ ràng là trong những biên độ này đầu tiên là giảm mạnh hơn giảm thấp hơn một chút tức là giảm hơn chút nữa đấy, ngang ngang thế thì những cái quá trình tích lũy này diễn ra ở đây có cái điểm yếu của nó là khi nó hồi phục này đây những cái hồi phục thì cái khối lượng ở đây khối lượng ở đây so với những cái đợt này nó thấp hơn nó vẫn thấy là cái lượng cầu chưa vào đủ lớn nên ở đây chúng ta lưu ý nhá thường là những cái lượng cầu nó thấp hơn so với cái đỉnh này này thì những cổ phiếu đấy chúng ta cần phải thêm thời gian tích lũy còn nó tăng ngay chúng ta phải bán ra nếu mà nó vượt qua cái đỉnh này mà khối lượng thấp hơn chưa thì chúng ta nên giảm tỷ trọng đấy giảm tỷ trọng chúng ta nên bán ra thì có những cái phần mà phân tích đỉnh đáy nó liên quan đến giá khối lượng thì có những chương trình Dũng sẽ chia sẻ sau cổ phiếu VIX thì chúng ta cần thêm thời gian giao động lớn như này đây chúng ta đánh giao động lớn như này một cổ phiếu giao động lớn này có lên cũng không lên được thì sao tất cả những khi mà cổ phiếu lên đã lên khoảng 10 phần trăm rồi trên dưới 10 phần trăm thì cái quá trình này tích lũy thường nó phải siết chặt lại còn đây chúng ta đang lên xuống lên xuống này nhỏ lẻ đang đeo bám quá nhiều hãy tránh xa Đấy, thì ờ, còn rất nhiều các bạn đang có rất nhiều câu hỏi ở đây nữa thì về cơ bản thì hôm nay Dũng trả lời 15 cổ phiếu để phân tích nó chuyên sâu hơn thì nếu các bạn nào và quan tâm thì có thể là Dũng sẽ chia sẻ ở phần comment ở dưới để các bạn có thể nắm rõ được thì trong những cái chương trình này Dũng thật nói thật nhanh những cổ phiếu này như HS nói thật, cái này chắc là không phân tích được uh, sâu cái điểm này là điểm nhấn nhé các bạn nhé đây là điểm nhấn rất tốt nếu có thực ra đây là cái điểm mua các bạn có thể mua điểm này tại vì sau khi nó rũ đấy rũ khối lượng lớn mà đã hết rồi siết chặt test lại thì đây điểm mua tại vì cái điểm mua này vì sao là điểm mua tuyệt vời bởi vì nó vượt qua những khối lượng này vượt qua những khối lượng ở đây khối lượng ở đây thấp mà vượt qua như này nếu các bạn làm sao các bạn à, chưa mua được thì đợi tích lũy thêm các bạn mua mua nhịp sau cổ phiếu này chúng ta có thể mua nhịp sau không sao cả nhé đợi nhịp sau chúng ta mua cứ đợi có thể nó sẽ điều chỉnh ở đây chúng ta mua sau HDC đây ạ HDC cổ phiếu này đây chúng ta lỏng này đi lên lỏng gãy là chuyện bình thường đấy Đấy, như trong quá trình gãy khối lượng thấp và đang hồi sinh khối lượng tốt thì đây là cổ phiếu các bạn nhớ là nó đã tạo ra trên một cái nền khối lượng lớn như này rồi khá tích cực thì trong trường hợp các bạn chưa đang nắm giữ hoặc là chưa mua được cổ phiếu này các bạn đợi thêm một vài phiên nữa có thể kéo dài mất một tuần hoặc là kéo dài mất khoảng độ năm sáu phiên biên độ phản nhỏ các bạn mua được thì ở đây các bạn thấy mình thấy là phần lớn các bạn khi mà đưa ra cổ phiếu thì có 15 cổ phiếu ở đây phần chia sẻ ngoài VGI thứ hai là cổ phiếu à, MSH là có độ tích cực trong phiên hôm nay và cổ phiếu đây là HDC một số bạn hỏi thì rõ ràng là những cổ phiếu này đáng đáng để chúng ta theo dõi trong thời gian tới thì chất đáng để theo dõi trong thời gian tới đây là cổ phiếu đáng theo dõi thời gian tới nên khi mà các bạn theo dõi thì các bạn phải nắm rõ được à, vừa qua thì có lẽ tuần trước nữa tức là hôm thứ thứ hai các bạn thấy là Dũng có chia sẻ các bạn cổ phiếu này nhưng có lẽ là các bạn không ai phần lớn các bạn không mua được được nếu các bạn tinh ý ra có bạn nào nhớ cái phiên thứ hai Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này không ạ các bạn nhớ không ạ bạn nào nhớ thì comment cho Dũng cái ạ bạn nào nhớ cổ phiếu này không ạ thì đây là một cái điểm mua khá là an toàn nhé các bạn cái đây là điểm mua khá an toàn được chưa nếu cổ phiếu này là khá an toàn nhưng uh, rõ ràng là các bạn uh, thường vì các bạn không có có kiến thức nên khi mà mua những cổ phiếu khả năng bị gãy là thấp và mua những điểm mua thì thực sự là nó sẽ nó sẽ có độ tin cậy cao hơn thì những cái dạng như này thường trong chương trình này Dũng đã chia sẻ khá kỹ ở những phiên hôm trước rồi PCM đi lên khối lượng làm sao lớn tích cực nó đang thành các bạn đợi nó hình thành cái vai bên phải các bạn mua sao ok đây là những cổ phiếu mà các bạn chia sẻ phần dưới còn một số các bạn thì có hỏi thì có thể là Dũng sẽ à, giải đáp cho bạn bằng comment phần dưới nếu các bạn à, quan tâm thì các bạn có thể vào xem comment phần dưới tại vì chương trình này Dũng chỉ ở tập trung ờ, cho khoảng 10, 15 15 bạn tại vì 15 ờ, cổ phiếu là chúng ta phân tích khá kỹ rồi thì nó mới cổ phiếu ở đây chúng ta thấy là đi lên test test khối lượng thấp hơn đây chúng ta thấy thấp hơn thì ờ, những cái test này nó tích cực nhưng muốn để để uh, mua thì các bạn đợi xác nhận nhé đợi xác xác nhận những phiên như này sau khi test mà có những phiên xác nhận khối lượng lớn hơn phiên này và giá tăng mạnh chúng ta mua sau cũng không sao cả <coughs> ok à, chương trình của chúng ta đây là một cái chương trình à, Dũng phân tích thì tất cả những bạn à, ở phần dưới các bạn không theo dõi được hoặc là các bạn chưa được Dũng trả lời thì Dũng sẽ à, tiếp tục trả lời ở phần à, chat box dưới à, Dũng sẽ tiếp tục trả lời tất cả các cổ phiếu của các bạn ở phần chat, chat box dưới thì các bạn yên tâm được chưa chat box yên tâm và nếu các bạn nào quan tâm đến chương trình à, cái khóa học online của Dũng diễn ra vào ngày 8 tháng mùng 9 tháng 8 thì trong khóa học này thì ờ, Dũng sẽ chơi chia sẻ các bạn đó là cái cách thức mà Dũng xây dựng hệ thống của mình và trong cái hệ thống này bạn sẽ hiểu rõ được là cái tầm quan trọng của những cái cái chúng ta gọi là những cái quy trình để mua cổ phiếu như thế nào và khi bạn nắm rõ được quy trình như thế rồi thì cái tâm lý hành vi cũng như là bạn hiểu rõ được thì chúng ta sẽ thấy là trong 15 cổ phiếu mà chúng ta đang có ở đây ạ trong 15 cổ phiếu chúng ta đang có ở đây thì chúng ta biết rằng là phần lớn chúng ta thấy là phần lớn mọi người mua những cổ phiếu như này thì chắc chắn là khả năng của chúng ta bị thua lỗ bởi vì chúng ta không có cái cái cái hiểu rõ về cổ phiếu và chúng ta nắm giữ nên chính vì vậy thì chỉ có rất ít cổ phiếu trong cái 15 cổ phiếu hoặc là Dũng chia sẻ đây là nó đủ điều kiện để mua thôi ạ bởi vì ở trên thị trường các bạn thấy là có quá nhiều cổ phiếu người ta nói quá nhiều cổ phiếu nhưng thực tế là nó có rất ít ạ nó có rất ít nó chỉ có khoảng 5-6 cổ phiếu đổ lại thông thường là chỉ có ba cổ phiếu đổ lại thôi ạ thì chính vì vậy thì nếu thực sự là là là chúng ta muốn hiểu rõ về chương trình thì các bạn có thể đăng ký hoặc là các bạn có thể theo dõi những chương trình VSA của Dũng ờ, trên ờ, kênh YouTube tại vì những chương trình này cũng có thể cho bạn hiểu rõ là quá trình kiểm tra cung test cung test cầu hay là một xu hướng tiếp theo của của nó và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi lắng nghe cái buổi chia sẻ Ờ, về bản tin cuối tuần của hôm nay và trong phần đầu này thì Dũng cũng chia sẻ rất kỹ đó là một câu nói của Neo thì các bạn nào ở phần sau có chưa nghe được thì các bạn nên xem lại phần đầu để các bạn hiểu rõ được cái bản chất cũng như là cái xu hướng của một cái cổ phiếu như thế nào ok hẹn lại gặp lại các bạn vào chương trình sau xin cảm ơn quý vị và các bạn